Alo, xin chào các bạn và chúng ta lại đến với nhau qua cái bản tin đấu thầu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021. Hôm nay là ngày thứ bảy các bạn nhé, thứ bảy chủ nhật thì sẽ không có cái tin tức về thông báo đấu thầu. Nhưng mà quý vị và các bạn à, nếu mà đặt mua bảo đấu thầu thì thì có thể à, hoặc là chưa đặt bảo đấu thầu thì có thể xem ở trên cái thông tin đấu thầu.com.vn thì chúng ta sẽ xem được cái tin tức của cái ngày mùng 6 tháng 12 tức là ngày thứ hai tới ngày thứ hai tới các anh chị các bạn nhé cái trang này có hay là có cái hay là cả anh chị à, xem được các cái tin tức trước một một ngày đó, các cái số thông báo ngày thâu này là là là, là trước một ngày cả anh chị nhé và ở đây là các anh chị học viên ờ, có những cái phản hồi rất là tích cực ở trong cái nhóm này các anh chị thấy là học viên ờ, đầu thâu qua mạng 361 thành viên này à, phản hồi rất là tích cực và tuần hoang có những cái buổi chia sẻ miễn phí tất cả đều đều là miễn phí rồi hôm nay có anh Thái thì Tuấn vừa gọi xong rồi bàn bạn ờ, lại thì Thu hăng TVT Cấm sẽ kết nối với bạn này nhé bạn này uh, đang hỏi về hỏi về uh, kê khai kê khai cái hồ sơ năng lực Tuấn sẽ kết nối với bạn này qua điện thoại nhé mm Alo anh Tuấn ạ à? Ừ, chào em, à, em khỏe không? Dạ, em khỏe, em cảm ơn anh dạ, Anh khỏe không ạ? <laughs> Ừ, anh khỏe Thì, uh, vâng em em là ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội nhỉ? Ở miền nào nhỉ? Em ở Hà em ở Hà Nội ạ. À Hà Nội thì bây giờ tình hình dịch bệnh bệnh ở ngoài đấy thế nào em? Ừ, ở ngoài này giờ dịch nó cũng cũng nhiều ấy ạ nhưng mà uh, ờ, mọi cái ờ, hoạt động thì bình thường à, hạn chế như lần trước nữa bình thường hòa trở lại nhưng mà đợt này cũng cũng không nên chủ quan được em ạ vâng dịch nó cũng ừ. căng hơn ừ. Vâng, vâng. bây giờ là mọi cái hoạt dạ. động là bình thường à. hóa trở lại á, thì uh, mặc dù mọi người tiêm hai mũi rồi nhưng mà bình thường hóa trở lại cho nên cái cái nguy cơ nó còn cao nhưng mà cũng uh, kiểm soát dạ được vâng. thì vẫn tốt hơn bây giờ là cơ hội cho mình để thực hiện cả cái công việc mà đấu thầu qua mạng hoặc là làm việc online nó cũng là cơ hội tốt tốt đấy em ạ như em biết là dạ ở vâng. cái khu vực ở cái khu vực mà uh, thành phố Hồ Chí Minh những cái khu vực miền trống ấy thì bây giờ là rất là cạn dạ. kiệt về về cái nguồn nhân lực bởi vì nhân lực bây giờ họ về quê hết rồi thì họ lại uh, họ lại có một cái phương có một cái giải pháp mới đó là đấu thầu qua mạng hoặc là thuế thuế khoản cả cái dịch vụ tròn gói đấy thuế khoản cả cái dịch vụ tròn dạ, gói vâng. thì tròn gói như là đỡ giảm tải được những cái uh, chi phí như là thuế mặt bằng thuê nhân viên ví dụ không có việc họ vẫn dạ, trả vâng. những cái chi phí đó nhưng mà bây giờ thuế thuế khoản thì khi mà có việc thì trả mà không có việc thì không không phải trả đấy nó nó rất là hay ở cái chỗ đó đấy ừ. dạ vâng thế này ừ, em có ở anh ở trong đấy vẫn tốt chưa ừ, ở trong anh thì ừ, vẫn ừ, triển khai bình thường em ạ à. đợt này chủ yếu là à, anh em ờ, phú an hưng phú an hưng là tổ chức ờ, tư vấn đấu thâu của bên anh thì vẫn triển khai ra dạ, cả dạ. cái gói như là uh, dạy online cho cho học viên bên cạnh đó thì có cả cái ờ, dịch vụ là tư vấn trọn gói cho nhà thầu thì vừa rồi ờ, anh có cả cái gói ờ, tư vấn cho cái cái cái, cái bàn ở Tây Nguyên ở khu vực Tây Nguyên khu vực Lâm Đồng à, ngày hôm qua là có tư vấn cho cái bàn uh, này là bên uh, mời thầu về bên thiết bị y tế nhưng mà bàn ấy là là chưa quen lần đầu tiên làm công tác tư vấn cho nên là chưa quen thì bà nó có cái quyết định phê duyệt uh, lựa chọn nhà thầu rồi nhưng mà cái hồ sơ mà mời thầu là chưa có hồ sơ mà mời thầu thì thì thì thì chưa có thì uh, anh mới gửi cái mẫu hồ sơ để bạn ấy soạn và bạn soạn và sau khi soạn thì phải được phê duyệt đã thì mới có đăng mới có cái căn cứ để mà đăng đăng tải được đấy thì bên em là nhà thầu hay là bên mời thầu nhỉ Ờ, em bên nhà thầu ấy ạ. À bên nhà thầu. Thì vâng. Ờ, nãy em có muốn hỏi anh là cái cái cái gì vậy em? Ờ, em muốn hỏi anh là ờ, trong trường hợp mà cái gói thầu họ yêu cầu là nhân sự ờ, công nhân nhân ừ. sự rồi các ừ. cán bộ chủ chốt rồi này xong còn công nhân thì nếu mà công nhân ấy thì thường là sẽ bên nhà thầu chúng em ấy thì là chủ yếu là đi thuê ngoài thôi ừ. còn nếu mà và vâng. yeah. Dạ. cũng không có công nhân biên chế ấy. Yeah. Dạ. thì kê khai cái đấy thì bây giờ nếu mà um, kê khai thì, thì em chưa biết cách kê khai của cái công nhân lao động tự do thì như nào anh bây giờ mà à, về về về cái nhân sự của mình ấy, thì mình có quyền huy động ngoài à, huy động ở ngoài và thông qua cái cái hợp đồng thông qua cái hợp đồng lao động thông qua hợp đồng lao động và khi à à, lúc này thì à, lúc này thì à, trước đấy á trước đấy là bắt dạ. buộc là mình phải kê khai cái bảo hiểm y tế nhưng mà bây giờ họ dạ, cho mình là là huy động ngoài cho nên cái cái đó cái tiêu chí đó người ta giảm lược đi đó giảm lược đi thì thì uh, em vẫn kê khai trong cái hồ sơ năng lực đó là bằng hình thức là em chỉ hợp đồng với cái cái cái cái, cái nhân sự đó cái người lao động đấy ừ à, thế ạ. em ký hợp đồng với cái người lao động đấy và à, cái nữa là em à, cung cấp cả cái băng cấp cả cái CV trước khi mà làm cho cho cho đơn vị của em á, thì họ có thể làm cho đơn vị khác làm cho đơn vị khác thì vẫn kê khai được cái CV đó bình thường bởi vì khi mà chấm thâu á, thì thì bên chủ đầu tư họ sẽ họ sẽ đánh giá được cái năng lực của uh, kinh nghiệm của cái của cái cái người đấy đó dạ. à, nhưng mà công công nhân ấy thì là người ta cũng không yêu cầu về cái cái cái, cái, cái kinh nghiệm ấy anh không ừ. yêu cầu kinh nghiệm với lại uh, um, kê khai cái, chỉ kê khai cái đến cái phần lý lịch thôi còn công nhân thì họ lại không yêu cầu thì em chỉ đưa ừ, cái chứng chỉ với lại uh, bằng uh, cái, cái bằng nghề của họ cái chứng chỉ an toàn lao động cái hợp đồng lao động là được vậy thì bây giờ em uh, em kê khai cái chỗ đó là nhân sự công ty đi bởi vì nhân sự công ty ạ à? nhân sự công ty mình thông qua cái hợp đồng để, để, hợp đồng mình để, mình mình thuê họ bây giờ, bây giờ thì vâng tại vì trước ấy anh trước trước là có một số gói thầu ấy thì là ừ, bên chấm thầu họ yêu cầu là uh, chứng minh bằng cái là xác nhận ờ, nộp bảo hiểm y tế à, bảo hiểm xã hội chứ anh ừ. thì bây giờ là không không yêu cầu nữa thì cái đấy nó ở cái, cái cái văn bản cái, cái đó là văn bản ờ, chỉ thị 47 của thủ tướng chính phủ là là ra cái chỉ thị này là không được ra cả cái tiêu chí mà gây ra hạn chế số lượng nhà thầu à, hoặc là, à, là gây ra những cái, cái, cái chỉ thị em chỉ thị 47 em gõ cái ờ, chỉ thị 47 của thủ tướng chính phủ dạ. về về đấu thầu là nó sẽ ra đó. Dạ. tức là cái này nó không hạn chế không không không quy định cho mình thì dạ, vâng, ờ, bên ừ, bên em đã ừ, bên em đã, đã đã tham dự thâu qua mạng lần nào chứ Ừ, em có tham dự mấy gói rồi nhưng mà trước thì các cái gói kia thì cũng không yêu cầu là nhân công nhân thì anh chỉ yêu cầu ừ. đến uh, cán bộ là cán bộ kỹ thuật thôi ừ. nên chỉ huy trưởng với lại ờ, cán bộ thôi chứ còn ừ. chưa yêu cầu đến công nhân ừ. mà ừ. bên em là là doanh nghiệp về uh, xây lắp đúng không dạ vâng ạ vì xây lắp anh ạ ừ. vì xây lắp các hạng một các ừ. công trình về xử lý nước anh ạ ừ em có em có ngồi ở trên trên máy đấy không ngồi trên máy tính không gửi cái ultra view cho anh anh xem qua cái năng lực anh tư vấn qua chứ ừ, em có ngồi nhưng mà cái máy tính của em nó lại là máy tính ở nhà hôm nay em ở nhà nên là <laughs> máy tính ở nhà không, à. không phải là máy tính công ty anh ạ vâng. à, à. không sao thì em em cứ gửi cái ultra view thì anh cài. anh giới thiệu quá chứ anh giới thiệu quá cho một số cái em một số cái thủ thuật để em xem cái thông tin hàng ngày hoặc là em có thể theo dõi cái video của anh qua cái kênh này thì em cứ gửi ultra ultravi qua rồi anh anh nói qua một số về cái thì bên ờ, bên anh cũng có tổ chức cái lớp học uh, online đấy em học thời lượng học dạ vâng, em có em vẫn thấy anh up lên trên nhóm em ừ. vẫn vào xem ừ. xem ở trên youtube anh anh ờ, mỗi lần anh ừ. phạm vi ấy thì ừ. em có xem ừ. em để em xem máy không có cái View. ừ. không ờ, nếu không có thì vâng. em tải cái ờ, cái cái cái View xuống để em gửi cho anh cái Ultra View cũng nhanh thôi mà à, ờ. em biết không cái những cái đơn vị mà họ liên hệ với anh như hồi sáng hồi sáng có anh anh nhuệ anh nhuệ thì bên cái mảng là máy in máy in máy thiết bị văn phòng à, anh có gọi điện và cùng chia sẻ anh cùng ở Hà Nội đấy và anh cung cấp thiết bị cho nên tất cả các cái tỉnh anh cũng đi nhiều và anh liên hệ ờ. giống như ở Quảng Bình chỗ anh thì có cái đơn vị là máy ảnh Thanh Huế đấy đóng ở ngoài cái, dạ vâng. ngoài Lý Thương Kiệt đối diện với bưu điện tỉnh đấy thì anh cũng cung dạ. cấp cả cái thiết bị đó cũng nhiều và anh cũng là học viên của anh học viên của anh và nhờ anh làm đấu thầu mặc dù là cung cấp cả cái thiết bị nhưng mà về công nghệ về làm cái hồ sơ ở trên web đó, thì anh ờ, chia sẻ là anh kém thì anh có nói vui thế này dạ đó vâng. là nói chung là bây giờ cái tâm của các anh là giám đốc công ty rồi các anh không cần phải quan tâm dạ vâng. tới cái nghiệp vụ nhiều đâu miễn sao cả vâng. miễn sao mình mang cả cái hợp đồng về mang việc về cho cho anh em làm nhiều là được rồi cho anh thu về nhiều là được rồi còn những cái nghiệp vụ đó cứ để cho tuấn hoàng lo <laughs> cứ để cho tuấn hoàng lo là được rồi vâng, tại vì là các anh thì là là là, là ở cái cái ờ, tầm uh, quản lý rồi ấy Đúng rồi. thế nên là các anh cũng không làm những cái việc chi tiết này nó mất thời gian Đúng rồi mất Đấy, thời gian em thì, vâng, em ừ. thì em làm cái em em là kiểu, nhân sự thôi thì ừ. em làm một cái mảng kinh tế xây dựng ấy em ừ. học kinh tế xây dựng ra ấy ừ. nên là em em làm một cái mảng đấu thầu ấy, thu thanh kiểm toán ấy <laughs> thế ừ. nên là em muốn ừ. hỏi học hỏi đúng anh rồi, đúng anh rồi. chỉ bảo cho à, nhân viên văn phòng thì mình phải phải nên nắm bắt những cái, ờ, cái... em làm chi tiết nắm ờ. chi tiết anh có em cái... em là làm chi tiết đấy anh có một cái cái mà rất là hay đó là chỉ cho anh chị mới thâu biết được cái quy trình biết được cái tổng thể giống như trước khi em Đâu. đọc một cái cuốn sách chẳng hạn bên anh có cái cuốn sách à. là là giải đáp cả cái tình, tình huống thì bây giờ một cái cuốn sách đó nó à. dài đến hàng trăm trang có thể em đọc hết à. được hàng trăm trang đó nhưng mà em lại không biết được sợ có nhiều người đọc xong họ à, nắm được nhưng có nhiều người đọc xong nắm được cái cuốn cái mấu chốt của nó mấu chốt <laughs> cho nên là trước khi mà mình đọc cuốn sách ấy, nên mình nên dở ra cái mục lục để mình xoáy vào cái cái nào trọng tâm đó mình biết được cấu trúc của vâng, cuốn, vâng. cuốn sách thì đầu thâu qua màng vậy có nhiều người họ họ họ đầu thâu giấy rất là giỏi nhưng mà họ rất là luống cuống khi mà lần đầu tiên tham dự thâu qua mạng mà cái kiến thức chỉ à, là một vâng. phần thôi mà còn lại là tất cả là đều uh, xử lý tình huống xử lý tình huống à, xử lý tình huống rất là nhiều thì thì anh ờ, dạ. anh ờ, cười anh nói đúng là cái đó rất rất là đúng bởi vì có những tình huống mà anh cũng chưa chưa gặp hoặc là anh chưa biết cách để mà xử lý được đó dạ, vâng, <laughs> ừ. anh hướng dẫn dễ hiểu Ừ. <laughs> cảm ơn em anh anh hướng dẫn là là không phải là vào lý thuyết ấy mà em xem cũng nhiều video nhưng mà em thấy là các cái video khác thì họ sẽ dựa trên lý thuyết nhiều hơn Đúng Đấy, họ nói ờ, ngắn gọn vào trên lý thuyết nhưng mà anh hướng dẫn là trực tiếp vào cái ờ, tình huống thực tế luôn đấy thế ừ. nên là em xem em thấy nó dễ hiểu bên <laughs> anh thì ờ, cái lý thuyết thì anh gửi tài liệu cho học viên học viên có thể là dạ vâng à, tự đọc được mà bởi vì cái lý thuyết mà bây giờ dạ mình vâng. truyền đạt cái lý thuyết xong mọi người nắm bắt đấy nhưng mà học xong lại quên à cho nên là bây giờ mình xoáy vào dạ vâng. xoáy vào chủ yếu là thực hành càng nhiều va chạm càng nhiều để mà giải quyết được cả cái tình huống ở trên cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái ví dụ như là những người trẻ thì là nếu mà đọc lý thuyết thì họ sẽ bước ờ, đọc theo cái lý thuyết đấy từng bước từng bước uh, theo chỉ dẫn thì cũng được nhưng những người kiểu người ta có uh, tuổi rồi ấy, thì người ta là không không nhìn không đọc cái đấy nó nó lâu nó mất thời gian đấy họ nhìn ừ. cái thao tác của anh người ta nhìn đấy mà người ta cũng có thể ừ. làm được rồi. đó như sáng nay có anh anh Thái công ty Minh Hiên có nhắn ở trong Zoom đấy cùng hỏi giống như em hỏi đấy thì anh là cùng chuyến về bên cây xanh ờ, anh hằng chia sẻ thế này đôi khi cái cái cái cái, chuyên môn anh có nhưng mà bây giờ cái tâm của anh bây giờ anh đang còn ngồi để mà làm hồ sơ thì lại cả cái cuộc gọi điện thoại tới rồi xử lý công việc của nhân viên rồi lại buổi chiều tối lại thì lại phải đi tiếp khách phải đi đi đi uống nước đi nói chuyện với đối tác với khách hàng cho nên là đôi khi đôi khi chuyên môn có đó nhưng mà lại đang làm thì lại không tập trung được cho nên là à, thay vì anh học anh lại nghĩ tới những cái dịch vụ là tròn gọi bên anh hoặc là giao cho giao cho học viên để học viên học những cái đó thì anh còn có thời gian để anh xử lý những cái khác đấy đó. Dạ. bây giờ khu vực phía trong nhiều cơ hội lắm em bây giờ cả cái gọi cái câu à, kinh tế mà hỗ trợ của nhà nước bây giờ bơm 800 nghìn tỷ đồng để cho hỗ trợ cả cái doanh nghiệp mà bị thiệt hại trong cái covid vừa rồi đấy thì thì dạ. anh nghĩ vâng. là cơ hội rất là lớn cho cho cho doanh nghiệp trong năm 2022 tới đấy cho nên là mình mà nắm bắt dạ. được bên em là mặc dù nhân viên thôi nhưng mà em sẽ nghĩ ra những cái cơ hội mới uh, để mà mình làm thêm những cái cái cái cái công việc riêng của mình được đấy dạ thế à ừ. <laughs> trước giờ thì em cũng ít nhận ngoài ấy thì thỉnh ừ. thoảng có các anh em mà kiểu quen ấy ừ. làm làm với nhau quen rồi à, thỉnh thoảng các anh ấy có kiểu có cái bạn bè ngoài các anh ấy có nhờ chạy toán này nè ừ. hay là là là là làm một hai gói tàu thì em làm tốt <laughs> thôi chứ em ừ. anh nói với em á, okay. cái cái cái làm thêm là sẽ là cái kết nối là sẽ có những cái ý tưởng ngoài cái thu nhập um, chính của mình ra có thể em làm việc ở công ty thu nhập là 10 triệu 15 triệu chẳng hạn à, hoặc có thể thấp hơn cái đấy thì thì thì cái lương lương chính rồi à, ờ, mà ngoài đó là em mà nhận thêm được cái dự toán chẳng hạn anh nói với em có thể cái dự toán cái phần mềm đầu tư 4 triệu 2 chẳng hạn à, công ty có thể đai tò cho em cái, cái kinh phí đó hoặc uh, có nhiều bạn mà họ từ bỏ ra cái kinh phí rồi nhưng mà họ nhận được một hai cái dự gói dự toán đấy là họ lấy lại được ừ, cái cái cái vốn của cái phần mềm đó. đấy dạ. và ngoài ra là họ còn tư vấn cho những cái gói thầu hoặc là lập hồ sơ hoàn công à, cho nên là cái việc dạ. kết nối với nhau ừ, trong cái thời đại mà 4.0 ờ, cái thời đại online này nó giúp cho mình à, kiếm thêm được thu nhập ừ, rất là tốt đấy em à cho nên dạ là, là kết nối dạ, là, em... là một cơ hội đấy ừ. dạ vâng chưa có cơ hội để để để kiểu quan hệ rộng ngoại giao rộng ấy ừ. nên là nói chung là cũng um, thì tìm việc làm thêm cũng khó ừ. <laughs> đấy bên em cứ dạ. kết nối với anh bên anh đang ờ, cân cả cái bàn mà uh, làm công tác công tác viên đấy nếu như mà dạ vâng. công tác viên về bên phần mềm hoặc là công tác viên về bên ờ, cái mảng ờ, đào tạo này thì bên anh trích dạ. lại từ 25 đến 30 phần trăm cũng khá cao đấy à, ờ, tức ừ. là vâng. khi mà chốt được cái hợp đồng rồi thì bên anh sẽ chuyển chuyển cái tiền hoa hồng đó cho cho cho công tác viên luôn chứ không phải đợi đến à, là, cuối tháng nữa tức là dạ, cái, cái đấy là dạy hay là hướng dẫn là, người ta hay là làm tức là bên em tư vấn cho cho cho các anh chị doanh nghiệp đấy và họ cái việc dạy thì bên anh sẽ sẽ lo cái việc đấy còn em sẽ tư vấn cho họ tức là em cộng tác viên và anh sẽ gửi cả cái hình thức để cho em tư vấn cho họ đấy rồi còn về đến phần mềm phần mềm giống như em uh, tư vấn được cho khách hàng thì anh sẽ trích lại cái cái, hoa hồng đó cho cho em đó, à, hoặc là em vâng, chạy trừ toán đi vâng em hiểu ý anh rồi tức là uh, mình để, để tìm những cái đối tác để để uh, họ có nhu cầu để học để ừ, học đấu thầu này xong là ừ. em sẽ dạ vâng. giới thiệu qua ừ. tới ờ, địa chỉ bên anh đúng không ạ? Giống như em biết là sắp dạ. tới đây anh sẽ có cái lịch khai giảng vào ngày mùng 10 tháng 12 này. Mùng 10 tháng 12. Dạ. Đó và cái nội dung khai giảng thì anh sẽ anh sẽ chút anh sẽ gửi cho em hoặc là anh có đăng tải ở trên trên trên cái cái Zoom đấy đấy cái nội dung cái uh, nội dung như thế nào thì thì thì chuẩn là anh sẽ sẽ nhắn cho em <laughs> dạ vâng ừ. thì anh cứ gửi để em tham khảo tại vì em vẫn có hay đã chuyên tâm vào cái mảng là làm chi tiết ấy theo ra ừ. là anh nói với em thế này các là... cái đối tác quanh quanh em thì là các bạn ấy cũng đã được đào tạo đấy ừ. kiểu như là vâng có ban à, cái, ban ná cái ở Nghệ An hai ba năm gần đây thì thì kiểu như là đẩy mạnh cái việc đấu thầu qua mạng vâng. nhiều ấy cái lộ trình Thế bây giờ là... là tất cả là sổ hóa hết em em thấy thủy này thủy dạ ngày vâng. xưa cùng kê khai giấy bây giờ là đẩy về sắp tới người ta sẽ xuất hóa đơn điện tử hết này rồi cái kê khai dạ thuế điện vâng. tử này đấu thầu qua mạng này rồi bảo hiểm bây giờ cũng kê khai điện tử hết này tức là xu thể dạ. dần dân là sổ hóa hết và rất là có lời cho nhà thầu nhé trước đấy người ta lưu hồ sơ giấy mà bây giờ mà lúc lại mà tìm cái hồ sơ rất là là cái, cái, cái hồ sơ nó sẽ đô số lúc ra rất là lâu dạ. nhưng mà bây giờ sổ hóa hết dạ. tất cả là đều nằm trên tài khoản điện tử hết và mọi người có thể kiểm tra được tra cứu được ở trên đó nó rất là hay dạ. cho nên mình phải đón đâu được những cái xu thế của thị trường mình sẽ có thêm được cái cơ hội thu nhập đấy anh nói với em là có một cái dạ bàn vâng. bàn ná ở, ở công tác viên cho bên anh ở khu vực Nghệ An à, dạ. không phải ở trong tỉnh mà ngoài tỉnh bây giờ bạn ấy ờ, cũng ngoài cái công việc chính bạn ấy cùng nhân viên văn phòng à, nghiệp vụ của bạn là kế toán cũng là cán bộ đầu dạ. mối một đầu mối của công ty và làm hồ sơ tham dự dự thầu cho công ty nhưng ngoài ra là bạn về thay vì lượt Facebook bạn cùng tham gia các cái đội nhóm hội nhóm ở trên Facebook như uh, hội xây dựng uh, Nghệ An chẳng hạn rồi hội xây dựng hội thầu xây dựng Hà Tĩnh hoặc là hội thầu uh, ờ, xây lắp ở thành phố Hồ Chí Minh bạn tham gia rất là nhiều hội nhóm dạ. và bạn cứ đăng dạ vâng. đăng bài thường xuyên kiên trì như vậy và cứ mỗi tháng như à. vậy là mang về cho bạn cũng thêm được vài triệu vài triệu từ cái à. hoa hồng này thì những cái cái ờ, đối tác đó là những anh chị doanh nghiệp mà có nhu cầu về tư vấn đầu thầu được trọn gói á, thì họ lại họ lại đăng ký qua bạn ấy và bạn ấy dạ lại tư vâng. vấn cho cả anh chị về cả cái khóa học hoặc là uh, các cái dịch vụ trọn gói như thế này thì thì bên anh là trích lại hoa hồng 20 đến 30 phần trăm nhìn như vậy nhưng mà nó rất cao em à, dạ vâng. nó tầm cỡ 500 đến 700 nghìn trên một cái hợp đồng mang lại cho bạn dạ. ấy thay vì dạ. khách hàng tìm trực tiếp thì thì bạn ấy uh, tìm được cái hợp đồng là bạn ấy cái chuyện mà trích lại hợp đồng đó là cái chuyện đương nhiên đó dạ nó, vâng. nó, nó, nó, nó rất là tuyệt vời đấy cơ hội rất là vâng, tuyệt vời đúng rồi. nói ừ. chung là mình kết nối với nhau được thì ờ, cũng tốt mà thấy đấy thì em hiểu mà ừ. đấy ừ. quan điểm của em thì như thế đúng rồi mà anh nói với em khi mà kết nối với cả cái doanh nghiệp rồi không những người ta uh, ký với mình một lần mà người ta còn quay lại quay lại những cái gói thâu sóc uh, dạ. ờ, hoặc là mình dạ. chăm sóc tốt thì họ lại quay lại cơ bản là mình làm việc với nhau về cái uy tín cái nhiệt tình cái tấm làm việc với nhau bằng cái tấm em ạ mình bán cho họ cái sản phẩm ở đây là sản phẩm uh, không phải là sản phẩm vật lý mà sản phẩm vô hình vô hình ở đây mà họ họ tin tưởng mình cho nên họ quay lại lần hai lần ba đó cái sản phẩm ở đây là sản phẩm tư vấn sản phẩm trí tuệ cho nên là mình phải làm sao để mình chứng minh được cái sự nhiệt tình cái sự gắn kết và cái cái cái cái chất lượng của mình đó, người ta sẽ quay lại à, ừ. dạ. thế ừ, em ừ, cài em dạ. ừ, em cài được em cái, cài cái cái cái ultra view thì vâng. gửi cho anh rồi anh ờ, anh vâng. xem qua nhưng mà bây giờ chưa có cái tài khoản của cái cái cái cái đăng nhập đúng không ừ, em có đây rồi à có thì anh đăng sẽ anh sẽ tư vấn uh, tư vấn qua à. cho vâng. em về cái hồ sơ đó em gửi gửi qua cho anh đi dạ. à, vào trực tiếp cái hồ sơ đấy anh ừ, em gửi cho anh cái cái số cái ID và cái mật khẩu của UltraView để anh anh vào cái máy em anh tư vấn cho em đó. dạ vâng ừ. rồi để anh chia sẻ cho em cái nội dung của cái khóa học nhé có một bạn Huy ở Hà Tĩnh đang gọi mình chút nữa mình sẽ quay lại kết nối với bạn à, Thu Hà sáu và bây giờ mình gọi về bạn à, Huy Hà Tĩnh Alo Huy <laughs> Hôm nay cuối tuần à, được nghỉ chứ Huy à Alo Được nghỉ anh ơi Anh nghe rồi chưa? Ừ anh nghe rồi rồi Ừ thì uh, tình hình công việc thế nào em anh bận rộn quá ấy. đôi khi trả lời về em một vài tin nhắn rồi gọi điện thoại cho nó nhắn nhưng mà sao đâu tình cảm có gì tư vấn trao đổi thì cho nó ừ, ừ, đúng rồi. học hỏi kinh nghiệm thôi ừ, thế kỳ gọi xíu này. Ờ, gọi thâu ờ, đẩy mà mười thâu em chỉnh em chỉnh sửa được chứ cập nhật được cái hồ sơ mười thâu chứ à thì cái đó là thế này anh bên nguyên tắc thì em còn nói nhiều người họ em đang đăng tải thông tin mới thâu mà họ đến ngồi nói chuyện nhiều quá em tập trung á ừ. thế là em đưa cái thời gian nó bị, nó bị, bị, bị quá mất, mất mất tháng toàn tháng luôn ừ. thế, bây thế giờ là bị sai năm ngân à, sách bây giờ là cái phương án thì mình hủy thâu thì mình hủy thâu thì một là mình thay đổi phạm vi cung cấp với hai là mình uh, à, sai kế hoạch thời gian nhà thầu đúng rồi quý một cái bốn hai nghìn hai một mà rơi vào quý một hai nghìn hai hai thì mình sai sai cái kế hoạch lợi nhuận giao thông bây giờ em ờ, em xin ờ, xin cái quyết định xin lại điều chỉnh lại cái hồ sơ à, với cái lý do em làm quyết định hủy thầu ạ à, với cái em làm quyết định hủy thầu và em đăng đăng đăng tải lại ừ, đi. đúng rồi với với lý do là đăng tải lại cập nhật lại cái hồ sơ do bị lỗi lỗi hồ sơ à, sai sai sai hồ sơ đó thì bây giờ mình mình làm mình có lý do mình có lý do chính à, đáng à, thì... mình làm đúng luật và có lý do chính đáng mà cái đó là bình thường mà lý do thì có bốn lý do thôi anh nghĩa là trong luật ừ. điện theo điều 17 của luật đấu thầu chỉ có bốn lý do duy nhất không được ngoài bốn lý do đó thì sẽ chịu trách nhiệm đấy chứ không nghĩa bị truy cứu ấy đúng rồi một là một là ừ, ờ, khối ờ, một là không ai trúng thầu đặc biệt là phải bị thầu đúng rồi hai là tất cả các nhà thầu à, không đủ năng lực quy mô tính chất ừ hai là thay đổi cái mục tính chất một là tất cả nhà thầu ờ, không không không không đáp ứng được cũng có thể hủy thầu này hoặc là không có nhà thầu nào cũng có thể hủy thầu này ba ờ, thứ ba nữa là là thay đổi cả cái gói thầu là đã có thay đổi cái quy mô cái thay đổi cái tính chất là mình phải hủy hủy thầu à, hoặc là có Đúng những rồi. cái à, hoặc là có những cái cập nhật của cái gói thầu đó thay đổi gói thầu đó thì mình phải phải phải hủy thầu mình cập nhật lại à, hoặc là yeah. Dạ. hoặc là khi mà uh, khi mà mà mình mình đưa lên bị lỗi bị lỗi về có thể lỗi về uh, soạn thảo lỗi về soạn thảo mình đăng tải trong quá trình đăng tải thì có thể cái lỗi anh nói với em là anh gặp rất là nhiều trường hợp nha họ đưa lên nhưng mà cái lỗi dấu chấm dấu phẩy do cái định dạng uh, Excel của em ấy là em em định dạng là dạ. dấu dấu cái phần nghìn phần nghìn là họ đặt ừ, dấu chấm nhưng mà có nhiều xe lại đặt cho phải thay là đưa lên cái hệ thống thế nó lại ví dụ một khối lượng một thì đưa lên hệ thống nó hiển thị lên một ngàn là nó sai về cái cái cái cái số lượng đó mà sai số lượng thì dẫn đến là cái ờ, cái giá trị dự thầu nó sẽ khác cái ờ, cái cái dự toán nó sẽ dự thầu nó sẽ khác nó làm thay đổi thì lúc này á, là nhà thầu có nhiều nhà thầu phát hiện ra thì họ sẽ kiến nghị yêu cầu ờ, làm rõ cái hồ sơ mê thâu hoặc là họ chưa phát hiện ra thì mình phát hiện ra thì mình phải mình phải hủy thâu đó, thì mình cái đó mình làm đúng luật mà dạ dạ thì em hiểu rồi em hiểu rồi ừ, dạ ừ. thì đấy ừ. thì về cơ bản đấy thì anh đúng rồi thì... với em em hỏi thì anh có cái phái nào với ừ, trao hàng khách anh sẽ làm không với đầu tư rộng rãi sẽ làm cái gọi khoảng một tỷ hai tỷ gì đó có anh có cái hồ sơ mời thầu mẫu thì thì anh gửi qua rồi ờ, chút nữa em sửa lại cả cái cái cái tiêu chí đấy có có nghĩa là cái hồ sơ đó là đã được phê duyệt cái phái cái phái anh là phải buộc thôi thì em soạn theo cái phái hồ sơ mời thầu đó và và và đã được phê duyệt thì mình mới đăng tải lên dạ. với anh cái hỗ trợ em ờ, có cái thứ số mà để mà thực tập đấy anh có thể xin em cho anh vì em um, ở anh kia nói cũng cho được à thì, thì thì được rồi chủ nữa thì em gửi thì anh xin ở đây anh vẫn cho học viên mượn nhưng mà anh không cấp mật mật khẩu bởi vì là um, cái này nó cũng ờ, cái cái đơn vị là bên anh cũng mở ra đơn vị có thật nhưng mà cái mật khẩu là anh lại không, không cung cấp cho học viên và khi nào mà học viên mà họ có cái chứng thư thì họ chủ động họ đăng nhập được còn nếu họ mượn anh thì anh lại anh lại lại từ đăng nhập cho họ nhưng mà anh không cập cái mật khẩu cho họ đấy thì mục đích là như thế, ừ. như thế cũng được ừ. như thế cũng được ừ. thì đó thì ừ. lâu nay anh thường thường như vậy một là học viên ở bên cái lớp mà mười thâu á lớp mười thâu thì thì họ họ tự động họ, họ, họ đăng ký luôn còn bên cái lớp mà dự thâu bên lớp dự thâu thì anh hình thức là anh anh cho họ mượn như vậy đấy à. ừ. các cái gói về xây lắp thì nó phức tạp hơn không anh cả gói xây lắp thì cũng không không phức tạp đâu xây lắp thì thông thường là nhà thầu phải nắm được cái quy trình để mà đăng tải đăng tải xây lắp là đầu tiên là phải có cái quyết định à, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thứ hai là quyết định phê duyệt cái hồ sơ mời thầu đó, sau đó là đăng tải theo cái trình tự đó à, ờ, trình tự cái quy trình ở ờ, trên em hiểu rồi nhưng mà ý em nói là bên dự thầu hả bên dự thầu cả cái giá đề ấy, chứ còn em bây giờ đăng tải thì mình cứ lên hệ thống đấy mình cứ làm theo các bước hướng dẫn thì không xong thôi có gì đâu giá đề mà đây là em chỉ lo thì nó là cái cách ra đề ra đề ra đề thì anh theo nói phải nói rồi ra đề thì theo yêu cầu của, của cái gói thầu đó cái quy mô của gói thầu đó thôi thì chút nữa anh gửi cho một số cái cái phái cái phái hồ sơ mẫu ấy thì cả gì huy ờ, tham khảo hồ sơ dạ. mây thâu á dạ, dạ dạ ừ. có gì cho em xin phái hồ sơ mây thầu của xây lắm ừ, ừ. về trong ngành tránh với là đầu thầu rộng rãi ừ rồi chút nữa anh chút nữa anh gửi qua zalo chứ dạ em cảm ơn nha dạ, dạ ừ, dạ, dạ, ừ. dạ, dạ. ngày hôm qua có một bàn ở bên chỗ sở y tế ấy, bán bây giờ có quyết định phê duyệt rồi nhưng mà lấy mời thầu về cái mời thầu nhưng mà lấy không biết là mình mời thầu cái cái cái phạm vi gì tức là cái, chưa có cái dự toán chưa xin được cái dự toán và chưa chưa có quyết định phê duyệt cái hồ sơ mời thầu thì bắt đầu đăng tải để à, cái đây anh rất đơn giản rất đơn giản là thế này đó nếu mà chưa phê duyệt dự toán hoặc chưa có quyết định phân bổ vốn thì nghiêm cấm mọi hành vi mà lựa chọn nhà thầu đơn giản thế thôi đến dừng theo luật đúng rồi nên dừng theo luật nên nên dừng theo, theo luật nhưng mà nên dừng là vì không có nguồn ngân sách cụ thể không có được có quyết định bốn không có nguồn vốn phân bổ không ờ, có ở đấy không cái tình huống ở đấy thế này huy này tức là đã được phê dạ. duyệt dự toán rồi đã được phê duyệt cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu rồi có phân bổ ra ba gói thầu rồi nhưng mà lấy cái đề cương á, cái hồ sơ mời thầu á, cả cái chi tiết cả cái đề mục á, thì là chưa chưa chưa chưa biết được là, là tức là kế hoạch là có rồi nhưng mà cán bộ này bạn lần đầu tiên bạn đăng tải cho nên là là cái cái cái cái, cái, cái nghịch lý ở đây là bây giờ mà đăng tải mời thâu mà nếu không biết được mình mời thâu những cái gì ví dụ mình mời thâu một cái bồ ẩm chén thì mình phải phải biết được là cái ẩm số lượng là bao nhiêu bồ này rồi ờ, mời thâu cái bao nhiêu cái khay bao nhiêu cái ấm này bao nhiêu cái cái ban cái ghế cái tủ chẳng hạn Ừ. lắm cái đó bóng biết cái đó thì em chịu đó thì tình đó. đó thì hơi thì, quá đáng thì thì thì cái này là cũng lần đầu tiên cho nên là bạn ấy cũng nhờ nhờ bên anh ờ, hỗ trợ cái đó đấy này căn cứ vào nhu cầu ừ, nghĩa là căn cứ vào tiêu chuẩn định mức của đơn vị đó thì người ta lập ra dự toán về phân bổ định mức của đơn vị đó thì thì cái này là cái kế hoạch ờ, nguồn duyệt thường xuyên sao mà bẻ tổng mục đầu tư đấy ừ, ừ. Ờ, mình thì... phê duyệt bình thường này thôi chứ không thể là lúc mà đăng tải lên mà đăng biết đăng tải cái gì thì chết thôi đúng rồi đúng là dựa phải dựa theo cái ờ, cái cái nguồn vốn cái thứ hai nữa là dựa theo cái dự dự toán được duyệt dự toán được phê duyệt dạ. đó thì để mà lập ra được cái đề cương đó lập ra được cái hồ sơ mời thầu và cái hồ sơ mời thầu đó đã đã được phê duyệt rồi thì mới được đăng tải đấy thì dạ. bạn ờ, chưa nắm được cái quy trình đó cho nên là bạn uh, bỡ ngỡ cái chỗ đó ừ, nón quá còn ông cháu cha mà cái kinh nghiệm <laughs> nhiều vì mình quan trọng <laughs> em đấy thì không trước em lỗi là lỗi do em chủ quan em ừ. chỉ đăng sai mỗi thời gian mở thâu thôi nghĩa là em ừ. quên mà em để ý ừ. em em đừng ờ, em hóa mặt trọng mặt người ta nói nhiều quá em phổ phòng tới mười người ngồi thì người ta nói nhiều quá ừ. thành ra em tập trung được á ừ. đây bị lỗi lỗi ừ. thì còn bình thường thì chả vấn đề gì em ra đề thì muốn ngại vào được đâu khó lắm ừ. khó quá còn ừ. về xe lặp cho em có kinh nghiệm làm được có gì anh cho em cái file đấy em xem thử tiêu chuẩn về máy móc thiết bị thì ISO quản lý chất lượng đấy yêu cầu về vật liệu đấy CO CQ khi, khi nghiệm thu được họ sử dụng hay là thế nào phù hợp ừ. thế nào ừ. đấy tiêu chuẩn ừ. về vật liệu tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường bảo vệ tiêu chuẩn về hàng mẫu thế nào phù hợp với à, bên ờ, bên xây lắp á, là em tập trung vào dạ. chương 3, chương 4, chương 5 chương chương 3 dạ. là nói về tiêu chuẩn ờ, đánh giá hồ sơ dự thầu thì nhà thầu phải đáp ứng dạ. được cả cái tiêu chí ở trong cái bảng đó còn chương 4 chương 4 thì cái phạm vi công việc mời thầu rồi nè rồi cái thứ hai nữa là về yêu cầu về doanh thu yêu cầu về nhân lực yêu cầu về thiết bị xe máy à, rồi yêu cầu về tiến độ à, rồi cả gói dạ. thầu à, làm tương tự à, hợp đồng tương tự dạ. đó. rồi còn cái chương 5 chương 5 là nói đến về tiêu tiêu chuẩn mà áp dụng khi mà tiêu chuẩn áp dụng khi mà à, thi công và nghiệm thu thì trong quá trình mà mình thi công và nghiệm thu thì mình phải nhà thầu phải tuân tuân thủ đó về xây dựng là các cái thông tư nghị định là thay đổi thường xuyên đấy hay đổi, đổi thường xuyên cho nên mình phải cập nhật được những cái cái, cái tiêu chuẩn đó để áp dụng vào mà, mà làm hồ sơ À, thì em hỏi tí cái tiêu chuẩn đó thì một là nhà thầu có tiêu chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn đó hay là mình đưa ra để sau này mình đưa ra thôi chứ mình đưa ra và bắt bắt buộc là, là là nhà thầu phải tuân thủ theo à, thì em quan điểm em như thế này anh nghĩa là cái quá cái bước đánh giá yêu cầu về kỹ thuật thì về nguyên tắc của em là yêu cầu tất cả các nhà thầu mà không phải ý định của mình thì phải bị trượt em nói nó đánh như thế chứ không để để để sau này nghiệm thu văn giáo như đâu Đúng là em là thật hành quan điểm tư duy của em là từ xưa nay là ừ, tư cách học lề đạt năng lực kinh nghiệm đạt còn ừ. Ờ, qua cái bước ờ, kỹ thuật ừ. là phải phải tìm mọi cách để mà loại đối thủ ừ. thì anh có tư vấn gì thì anh thử chỉ em mấy đường em xem thử ừ, siêu năng lực chẳng hạn một cá nhân ừ. chỉ huy trưởng siêu năng lực hay gì đấy chẳng hạn hoặc là đội ngũ kỹ thuật nào đấy cái này thì, thì cái này gọi là cái cái cái cái ờ, câu chuyện mà ngoài ngoài lê chuyên môn một chút thì lâu nay ngoài lê đó ngoài lê thôi ừ. ngoài, ngoài, ngoài nay là như thế này huy lâu nay là th thông thường các gói thầu là không phải là tự nhiên ngẫu nhiên mà mà các nhà thầu vào để mà tham dự thầu thôi cái chuyện đó rất là là là, là ít nhưng mà cũng có sản xuất vẫn có những cái thời, thời điểm mà nhạy cảm giống như chuẩn bị ờ, họp ờ, bầu cử đại hội rồi để mà thay đổi cái nhiệm nhiệm kỳ của cả cái bán bế thì những cái thời dạ. điểm đó cả cái gói thầu lên là các đơn vị người ta không không giảm để mà chung chi lại để mà theo những cái gói đó tức là mình nói trắng ra như vậy dạ. thì những cái lúc dạ. này mà đăng tải lên gói nào là rất nhiều nhà thầu nhảy vào để tham dự nhảy vào để mà tham dự thì lúc này cái sản xuất mà những anh mà hồ sơ cứng này cái năng lực cứng này rồi cái giá dự thầu mà nó phù hợp nó nó thấp thì lại khả năng trúng rất cao riêng cái lĩnh vực máy xây lắp của anh cái thời điểm năm 2019 đó là những cái gói thầu mà khi mà mở thầu cái là có đến 10 15 nhà thầu tham dự và có những nhà thầu giảm đến 15 phần trăm 15 phần trăm ừ, so với cái giá dự toán và họ quyết đấu để dạ. để cho trúng luôn họ quyết đấu cho trúng và trúng là họ làm họ làm thực sự bởi vì họ mạnh họ mạnh về năng lực kinh nghiệm họ mạnh về kinh phí uh, họ mạnh về dạ. về về về về cái nguồn lực tài chính cho nên họ nhảy vào họ làm và những cái gói này có thể họ lơi lơi lại được ít nhưng họ muốn lấy được cái tên tuổi của họ trên cái thương trường đó giống như mình dạ. chơi cái ván cờ tướng đấy mình mình thua mình vẫn cứ chơi trong cái cuộc chơi là có những những cái giải marathon họ họ chấp nhận họ chơi để họ lấy tên tuổi họ cũng cần giải được hoặc là ở ờ, những cái cuộc cái ván cơ tưởng mà họ đánh đánh để thua đánh để mà thua nhưng mà vẫn họ vẫn cứ tham gia đó là trong những cái cái cuộc cuộc chơi là như vậy đó thì uh, thì lúc này là anh cũng tư vấn lúc này là khía cạnh là mình tư vấn về cứng về chuyên môn chuyên môn là mình phải nắm được cái cái tiêu chí nắm được cái luật thì giống như ở trong này thì uh, đáp ứng được cái tiêu chí rồi đáp ứng được ừ, về tính hợp lệ của hồ sơ rồi thì ở đây mình sẽ đánh giá được cái khả năng mà trình bày khả năng tổ chức của giống như khi hình dung một cái dự án mà người ta thuyết trình ở trên một cái cuộc họp như vậy thì nhà thầu nào thuyết trình dạ. hay thì sẽ được lựa chọn vậy thì thuyết trình này sẽ được ờ, thể hiện được trong cái hồ sơ dự thầu đó cái thuyết trình đó được thông qua cái biện pháp thông qua cái biện pháp tổ chức thi công thì cái biện pháp này nhà thầu sẽ thuyết minh không phải cứ copy qua copy lại đó mà nhà thầu thuyết minh cụ thể luôn à, trong cái biện pháp thi công như thế nào có hay hay không có phù hợp hay không rồi có bản dạ. vẽ chi tiết ra hay không đó, rồi cái thời gian bố trí nhân lực cho các cái công việc chi tiết đó rồi bố trí máy móc thiết bị à, nó có phù hợp hay không phù hợp với thực tế hay không đó, rồi thậm chí nó phải bố trí những cái bản vẽ bản vẽ thể hiện được là anh đã đi khảo sát được cái hiện trạng và anh bố trí giống như anh xây lắp một cái công trình đó là công trình trường học thì trường học thì sẽ đảm bảo được là cái cái lưu uh, phải bố trí được cái đường tạm này đường tạm để đi thi công và bắt buộc anh phải có cái lối vào riêng có cái cổng riêng và không làm ảnh hưởng đến cái hoạt động của trường học và trong quá trình thi công thì anh phải có được biện pháp là phải có được cái vách ngăn vách che đảm bảo được cái không bụi bẩn ô nhiễm rồi an toàn về lao động trong trong sản xuất rồi phải ngắn bằng cái, cái thiết bị gì rồi vận chuyển lên cao bằng những cái gì à, anh phải nêu được cái, cái cái những cái biện pháp đó chứ không phải là anh phải đưa ra là ví dụ anh rao chắn bằng dây thập gái thì nó rất là nguy hiểm rồi là học sinh ra là là là chạy nhảy rồi vá phải những, cái đó nguy hiểm hoặc là những cái anh phải rao chắn bằng cái cái thép tôn ngăn cách cách biệt luôn rồi có cái dây phong tỏa rồi những cái hồ hồ xấu thì anh phải rao chắn che chắn lại đó anh phải có cái bảng chỉ dẫn à, những cái cái đó mặc dù nó những cái tinh tiết tinh, tinh tiết nó rất là nhẹ nhưng mà ờ, à, tinh tiết rất là lớn nhưng mà những cái cái đó rất là nhỏ nhưng mà nhà thầu là không để ý tới thì là có thể là xoáy vào là anh tổ chức không hợp lệ không hợp lý đó cho nên những nhà thầu nào mà điểm cáo là như như những cái đó điểm cáo là được là như những những những anh cái thông thường là chấm điểm hay là đạt hay không đạt điểm có hai phương pháp đó thì nhà thầu vẫn áp dụng được bây giờ uh, áp dụng quy tắc chấm điểm phương đạt hay không đạt thì nó thuận lợi hơn à, chấm điểm thì nó nó phù hợp hơn chấm ví dụ như cái bên nhà thầu mình cũng có cái điểm nó cũng phù hợp thì mình cũng phải trừ điểm chứ không mỗi một bên trừ một bên trừ thì con cùng kỳ đấy đó. đạt và không đạt thì nó chặt khe hơn đạt và không đạt thì tức là bây giờ anh nói với Huy thế này mình ra một cái tiêu chí dạ. là 70 70 trên 100 điểm á thì nhà thầu nào cũng có thể đạt được 70 trên 100 nhưng mà cái tiêu dạ, chí mà, à, tiêu chí đạt mà đạt á thì nó rất khó tức là trong 7 hoặc là trong 8 hoặc trong 10 cái tiêu chí đó mà anh chỉ cần có một cái tiêu chí mà đạt thì kết luận là tất cả cái hồ sơ đó là anh uh, được đánh giá là không đạt và mỗi khi anh đã không đạt thì không được sẽ đến cái bước tiếp theo là sẽ về giá sẽ về cả cái cái cái đánh giá tiếp theo này đó cho nên là là khi lúc này là mình căn cứ vào cái cái tiêu chí đạt và không đạt thì nó vẫn nó vẫn khắt khe hơn so với tiêu chí mà mà chấm điểm chứ mà tiêu chí đạt và đạt thì nó dễ bị kiểm nghi hơn vì à, vì dụ cho đơn giản một biện pháp thì công có bản vẽ và thuyết mình kèm theo đấy kinh ừ. nghiệm nhân là thật với anh nhé, trong một cái bản vẽ thì thật mình kèm theo một cái biện pháp thi công hoặc là một cái một tổ chức thi công một công trình thì kiểu gì thì kiểu như một sẽ có những cái cái mà nó tất nhiên nó sẽ thiếu hoặc là nó nó sai ừ. thiếu ừ. hoặc sai thôi sai ừ. một số điểm thôi ừ. mà mình tự nhiên bên đây mình đánh giá trượt hẳn đấy còn cái mà bên kia mình đánh giá đạt thì nó lại không phù hợp Đấy, thế, thì cho nên là cái chỗ nhạy cảm cái chỗ mà mấu chốt ở đây là chỗ nhạy cảm cái, cái là anh nói với em là thông thường là nó nằm ở cái biện pháp biện pháp tổ chức thi công cái cái cái đó là mấu chốt để loại đúng không anh không phải là để loại nói như vậy là để mình đánh giá được cái cái nhà thầu nào mình tập trung xoay vào đó để nếu cao vào đó để thì anh mới thấy đúng không là là, là sẽ có cơ hội để mà đúng rồi. Ừ, đấy thì nhà thầu nào mà nhà thầu nào mà nêu ra được những cái cái đặc điểm khó khăn thuận lợi trong cái biện pháp tổ chức thi công để mà mà áp dụng vào đó mà nêu ra được càng chi tiết càng tốt rồi biện pháp là càng triển khai được hợp lý rồi có đầy đủ năng lực có cách tổ chức tốt tổ chức về dây chuyền sản xuất bố trí được dây chuyền sản xuất phù hợp rồi nhân lực vật lực là hợp lý rồi tiến độ hợp lý đó là mình đánh giá cao những cái nhà thầu đó thì mình căn cứ vào đó để mình mình đánh giá xếp loại của của những cái nhà thầu tham dự à, rồi rồi em hỏi tiếp à, ra nếu, nếu mà tình huống như thế thì sẽ có sự là thế này nhà thầu bên kia họ cũng không tốt chứ mà nó cũng gọi là đạt được tương đối thì mình loại họ thì không, mình là không đạt thì cũng phù hợp không đấy nghĩa là một ông nói quá tốt rồi nhưng mà một ông thì tính phát biểu trả lời bản đáp nó cũng chỉ là cũng cơ bản thôi nhưng được đúng tuyệt đối đối với nhiều cái đó chứ nếu được thì nói chung được khoảng 6 điểm đi một đồng thì 10 điểm nó nói khoảng 6 điểm thì ờ, loại thế nào được bây giờ ừ, sẽ có cái trường hợp là người ta sẽ kiến nghị với mình đúng không kiến nghị ừ, vì vì sao anh lại đánh rượt của tôi đánh rượt tôi lý do về giá dạ. là lý do về cái biện pháp thì thì để mà kết luận được thì mình phải có một cái lý do chính đáng và những cái ưu điểm những ưu điểm của nhà thầu mà mình chọn bởi vì mình là đại diện cho chủ đầu tư mình phải nếu được cái lý do tại vì sao mình chọn nhà thầu này mà mình không chọn được nhà thầu kia thì sẽ có lý do dạ. đó, mình sẽ có lý do tức là bây giờ uh, tôi chọn cả cái đồi thờ để tôi xây cái nhà của tôi tôi ở tôi ở cái ngôi nhà của tôi thì tôi phải yêu cầu thế nọ yêu cầu thế kia yêu cầu về kỹ thuật yêu cầu về năng lực anh phải mạnh anh đã từng có kinh nghiệm anh xây cho tôi một ngôi nhà vừa đẹp vừa chất lượng để tôi ở thì tôi phải tổ chức ra những cái cuộc mà tôi tìm chọn các cái đối thủ thì tôi phải chọn ra những cái anh mà mạnh nhất uy tín nhất à, có những cái yếu điểm nào nhất thì tôi phải có lý do vì sao tôi không chọn anh mà tôi chọn anh khác chẳng hạn thế đó thì thì lúc này là là lúc này là mình phải có cái lý do để thuyết phục có ờ, lý do để thuyết phục với, ờ, để mà đưa ra cái cái cái biên bản đánh giá đó mình biên bản kết luận đánh giá lựa chọn nhà thầu đó ừ, hiểu rồi ừ. nói chung về anh ờ, nặng về mặt hơi em là thật luôn là hơi nặng về mặt uh, lý luận và thực tiễn chứ còn uh, về nguyên tắc thì em thì em này hãy hãy đưa ra các tiêu chuẩn và đọc các tiêu chuẩn nghiên cứu thật kỳ mình kết làm hợp. việc và được đưa cái đúng cái tiêu chuẩn đó vào trong hồ sơ mời thầu và sau này đổi chiều người ta đáp ứng cái tiêu chuẩn hay không thì họ mà phát hiện ra mình đang áp dụng tiêu chuẩn đó mà biết theo ừ. đúng quy trình đó thì thì họ đạt và nếu không biết đúng ạ thì em sẽ loại họ vì em đạt thì theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành theo tiêu chuẩn mấy là ông biết như thế này là không phù hợp chẳng hạn đúng rồi em em làm đấy. rất đúng đấy bởi vì thứ nhất là mình em có... làm như thế thì em không em không à, em em em à, thì anh anh làm thì em thấy là nó mình phải kết hợp chứ mình phải kết hợp thực tiễn lý luận và mình phải kết hợp cái luật chứ em mình làm cái gì mình phải tuân theo cái luật chứ còn em thì em hay làm như kiểu như em nói anh nghĩa là em sẽ kiểu như thế đấy này để để anh nói cho huy để anh nói cho cho cho huy hiểu này tức là uh, cái theo cái tư duy và mọi khi mà đã có cái giữa cả cái cái nhà thầu mà họ không không thỏa thuận được với nhau thì lúc này mình sẽ phải căn cứ vào những cái cái nọ cái kia để mình có cái lý do để mình mình trả lời mình giải thích cho họ cho chính đáng chứ đúng không thì mình phải căn cứ theo cái lời giải thích đó, đó là về nguyên tắc một là về tình mà là về lý đúng rồi, đúng rồi. tình là vì như nói anh này là thiệp cái tiếng này để, để rau việc cái con nó muốn ngả lành thì không sợ lành mà khô khô thì được có thể là vào để đi chơi nhưng mà mùa này trong Đà Lạt có có có mưa nữa không thì cũng vẫn đang mùa mưa nhưng mùa, mùa này hơi mưa một tí hơi mưa mưa mưa lạnh nói chung không phù hợp là, là, là, không không phù hợp để đi chơi và nói mùa này những có cái cảnh quan này thì đẹp hay là dịch bệnh covid nó đang hành hành ấy à, thì đang trầm lắng lắm nghĩa là người ta chưa đầu tư anh như là vì anh mà làm việc nói thật anh người ta đầu tư ra một cái văn hóa hoặc là như đấy mà phải có nhiều khách đúng không chi phí ừ. chi phí nó nhiều mà ừ, lợi nhuận thì chả có chi thì họ đầu tư đâu ừ. đấy thành ra gần đây tàn phá của covid thì dẫn đến cảnh quan môi trường nó cũng nó cũng tàn phá theo ấy ừ. <laughs> là sự thật là như thế đúng rồi bây giờ cả cái du lịch dịch vụ rồi cả cái uh, dịch vụ ăn uống đâu cả thứ là năm vừa rồi là nhiều người thất thú đấy bây giờ tại cái tại các nơi khác nói nhưng mà tại địa bàn đồng hới quảng bình đấy nhiều nhiều cả cái đường trục chính mà bây giờ họ cho thuê nhà thuê mặt bằng nhiều đấy có ai thuê đâu bởi vì bây giờ thuê ra cũng cái dịch vụ bán ra không được ờ, phóng tỏa thật là lại chết luôn ăn, ăn ừ, dịch, luôn. dịch vụ bán ra không được không thu nhập được mà lại con con phải trả cái chi phí mất băng nữa thì người ta thấy vì thế người ta bây giờ đẩy về online bây giờ làm việc online mà ai biết được công nghệ ai bán hàng online lại hiệu quả bây giờ như như dạ. dịch vụ của bọn anh à, bên anh là gọi là tổ chức tư vấn xây dựng à, tư vấn đầu thầu cái tên của tổ chức anh là phú an hưng thì cả anh em cũng khi mà có cái dịch vụ này là chủ yếu làm việc online thôi mỗi người một máy tính mà người thì làm việc báo cáo uh, kinh tế kỹ thuật uh, việc thuyết minh đấy báo cáo um, lập tiền đồ đấy là lập dự toán đấy ờ, người thì uh, nhập điểm mẫu ờ, người thì đầu mối để thu thu cả cái cả cái tài liệu để mà tổng hợp lại đấy để mà tham dự thâu cho cho cho đối tác đấy thì nói chung là anh em cứ đẩy mạnh về cái khâu mà online là nhiều đó. Dạ. <laughs> chắc chắn là anh sẽ có thu xếp một thời gian sắp tới mà thời tiết thuận lợi thì anh sẽ sẽ vào Đà Lạt chơi cho biết Đà Lạt à, anh cũng chưa chưa lên đó bộ đẹp rồi đây thời tiết ừ. anh đi giường anh nếu mà, nếu mà vào, vào đó thì anh sẽ liên lạc với Huy và anh em cà phê không thì ngồi ăn ăn với nhau đi ăn uống <laughs> mình để gì ở đâu mình để gì đúng rồi mình anh ờ, anh anh nói em cần tiền lo anh khách sạn luôn anh cái đó đâu ừ. ừ. thì uh... cái đấy nó vấn ừ. đó đâu Ừ, thì uh, cơ bản là anh em gặp nhau và kết nối với nhau tình cảm thôi còn cái chuyện mà ví dụ nhậu nhạt thì có thể cái tiểu lượng anh không không à, không, không. ăn tối ăn tối cũng được thôi ăn tối còn cà phê cà phê thì nó à. đơn giản quá cơ bản là mình quý nhau về cái cái, cái um, cái cái gặp nhau để mà mà ừ, trao đổi mà trò chuyện với nhau đấy quý nhau về chỗ đó đấy nói chung anh cảm ơn Huy thôi hôm nào có điều kiện thì anh thu xếp và anh vào chắc chắn là anh sẽ vào anh anh thăm và cho biết Đà Lạt dạ ok ok dạ dạ ừ. dạ dạ thì có anh em nào dạ, dạ. đến ờ, nhà thầu mà họ đang còn có cái cái nhu cầu ờ, học về cả lớp đầu thầu hoặc là Ờ, có cái, ờ, cái em mong muốn anh thằng cái tư vấn anh thằng luôn thì em tư vấn anh thằng ngày nay luôn đi ừ, và ừ. thằng ngày nay anh ừ. nằm đây. Ừ. về làm thâu thì chủ yếu là về giải quyết tình huống đấy, giải quyết cái những cái tình huống đầu thâu rồi xử lý làm sao để cho nó bài bản nó hợp tình hợp lý và phải đúng luật cái cái gì mình phải tuân thủ theo luật pháp chứ đừng ờ, đừng làm cái gì nó lố quá nó nó làm những cái cái mà vi phạm thì cái những cái đó là không không không được phép những cái đó là không được phép em hiểu rồi dạ. ừ. cái dạ. bài đổ thải là mình đọc mà có cái dòng mà bài đổ thải là biết là cái hồ sơ đó là anh đã ra đi anh cai cắm rồi bởi vì cái bài đổ thải mà anh cai cắm trong cái hồ sơ nó không được nó trái pháp luật trái với cái chỉ thị 47 của thủ tướng tức là hạn chế số lượng nhà thầu tham dự bởi vì anh cái để để anh nói cho hết câu chuyện này này để anh nói cho hết câu chuyện dạ. tức là cái bài đổ thải đấy là không phải chức năng nhiệm vụ của nhà thầu mà đó là cái anh thiết kế đã khảo sát để mà lập ở trong cái hồ sơ thiết kế rồi và khi nhà thầu tham dự thì cái anh tư vấn giám sát anh phải chỉ định cái bài đổ thải đó hoặc là ờ, khi mà trúng thầu rồi thì nhà thầu phải nêu lên và được phê duyệt của anh tư vấn giám sát Chứ bây giờ đi khảo sát địa phương và được phê duyệt đó sau này sau uh, cái công tác đó là khi mà, mà gọi là nó vô tình vi phạm cái chỉ thị 47 của chính phủ là hạn chế số lượng bởi vì khi đi xác nhận á, thì là nó lòi ra là có bao nhiêu nhà thầu đi đi tham dự mà đã gọi là dự thầu qua mạng là anh dự thầu bảo mật không biết được số lượng bao nhiêu nhà thầu tham dự nhưng mà tự nhiên vô tình cái anh đi xác nhận nó nó lòi ra cái cái khe hở đó thì thì và lại có một cái tiêu cực ở đây là cái anh mà xác nhận đó anh lại trốn anh lại là đi công tác thì anh đi họp thì họ, họ gọi điện thoại anh lại từ chối anh bần anh không không đến được anh không xác minh được và có rất nhiều nhà thầu bức xúc và họ họ kiện về cái vấn đề này cho nên là cái cái cái cái nàn cái vấn nàn mà xác nhận bài đào thải bây giờ quảng bình là dẹp hết được rồi không bây giờ hầu như tất cả các hồ sơ không có cái cái tiêu chí đấy nữa à, rồi thì em hỏi anh một tí nhá ừ. rồi à, bây giờ mình sẽ à, kết nối với bạn à, lại thị thu hà tvt lúc này các bạn tư vấn cho cả anh chị rất là khá nhiều alo anh alo em ạ à. anh vừa mới có cái lịch tư vấn cho một bạn ở bên mới thâu ấy thì cũng à, đòi, dạ, đòi điện thoại cũng hơi lâu ấy uh, em ca được cái ultra view chứ gửi uh, ờ, đọc cho anh cái ultra view vâng đây em gửi qua cho luôn ừ. bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi em có có có vướng bận cái gì không dành ra ít phút anh xem qua được hết dạ vâng ừ, vâng anh dẫn em ừ. hôm nay là em vẫn làm ở cơ quan em hay là em em làm ở ở nhà hôm nay em nghỉ hôm nay em nghỉ ở nhà anh ạ đúng rồi hôm nay thứ thứ bảy ờ, vâng hôm nay em ở nhà là à, em à, <laughs> tự nhiên trong nghĩ đến cái việc là kê khai cái nhân sự đấy ấy. Ừ. em muốn hỏi anh ừ. không vâng, những cái phần hồ sơ năng lực em gửi rồi đấy ạ ừ, rồi rồi để anh thì bên anh đang khởi động cái cái máy À, thực ra tất cả những cái biểu mẫu cái chuyên môn ở trên đó là một phần thôi còn lại là mình có nhiều cái yếu tố để mà tham dự thâu để mà, mà thành công nào là sắp xếp hồ dạ sơ vâng. hợp lý rồi việc cái thuyết minh à, hầu như tất cả nhà thầu bị bị cái lỗi à, hơi lơ la ở cái chỗ mà việc thuyết minh ấy. nhưng mà đúng ra cái thuyết dạ minh là vâng. cái điểm kỹ thuật mà cao nhất đó là giống như vâng. bây giờ em hình dung em đứng trước một cái hội hội thảo thì nhà thầu nào dạ. hội thảo thuyết trình mà hay thì thuyết trình và được chủ đầu tư chấp thuận thì họ họ họ chấp nhận họ đầu tư vào cái, cái công trình dự án đó chẳng hạn đài loan dạ như, như vâng. thế đấy dạ vâng. nhưng mà à, cái lúc lúc đấy là kiểu như mình mình à, mới um, đi đi à, kiểu như dạ lúc đấy chưa chưa vào thầu ấy anh ừ. thì là lúc đấy là đang đi uh, đi đi giải trình xong là thuyết trình những cái mà biện pháp mình sẽ làm ấy ừ. thì à, ấy còn thường là những nhà thầu ấy, lúc khi vào làm thầu ấy thì cái biện pháp ấy thì kiểu như là viết à, nó đủ ý trong mời Đúng thầu thôi <laughs> có à... kiểu dạng như có một cái mô típ ấy xong là cứ sửa đi sửa lại đấy à, cái này để anh nhiều. anh nói với em thế này này à, nhiều đơn vị họ cứ cọp qua cọp lại cái biện pháp biện pháp cung cấp hàng hóa hoặc là cái biện pháp dạ thi vâng. công nhưng mà họ chưa có cái tính sáng dạ. tạo ở đây ví dụ như công tác dạ. nào đó mình dựa theo cái địa bàn cụ thể để mình ờ, mình mình viết cho nó đúng vào cái hoàn cảnh cụ thể và cái năng lực cụ thể của mình để mình căn cứ vào những cái thiết bị mình có để mình có những cái phương án thi công cụ thể Thế bây giờ có nhiều nhà dạ. thầu cứ copy cái biện pháp xong để để sửa mỗi có mỗi cái tên đơn vị mình thôi giống như ngày xưa mà đi học các bạn anh thầy thầy hay hỏi lại cả cái học viên là anh chị đã sửa tên hay chưa ý của cả thầy là dạ. nói vui là nói cọp đồ án của người ta mà thậm chí quên <laughs> sửa luôn cả cái tên để lên để mà thống đồ án đó thì thì dạ. lúc này là ông thầy ý ông nói vui nhưng mà thực đấy thì khi mà đi học rồi cũng giống như khi đi làm đấy cả anh chị copy đồ án của người khác nhưng mà không có cái tính sáng tạo thì khi mà làm thâu thì thì người ta sẽ đánh giá được cái năng lực của anh nó nó có cao hay không là nhờ vào cái cái thuyết minh này đấy à, anh vào được máy tính của em rồi dạ. à, ở đây em kê khai được những người nào rồi để anh xem qua này ừ, em cũng kê khai một số cái nhân sự rồi Ừ, về về về cán bộ chủ chốt em cái khai đó. à anh ơi anh cho em anh cho em hỏi là bây giờ nếu mà mình muốn xóa nhân sự một một trong những nhân sự của mình, mình kê khai ở đây ấy, chưa chưa có chức năng xóa em ạ cho nên là mình khi mà đưa lên thì mình có thể sửa được chứ mà ờ, xóa thì không xóa được cái này là em lưu ý để mà trường hợp là một tên mà em đưa lên quá nhiều lần ở trong trong này ví dụ Lê Quang Đạt mà em đưa ra ba bốn cái ông Lê Quang Đạt là nó trung này thì đến lúc mà tham dự thâu nó sẽ có gây ra cái cái cái cái, cái à. không biết tròn cái nào cho nó đúng ấy dạng như nó bị vâng đúng rồi nó bị hoang mang ở chỗ là mình đấy, mình bỏ hồ sơ đấy một số là đấy em em đẹp vâng đúng rồi tại vì là lúc cái đợt trước ấy lúc đầu em cũng làm nó cái đợt đầu ấy em làm nó nó không được ừ. chuyên lắm nên là em kê khai một số nhân sự đó còn trùng một hai lần đấy nên là ừ. à, em cứ phải đấu thầu là em cứ phải ghi cái mã của người ta ra xong em mới tìm cho cái à, mã đấy nhưng mà ờ, mình sửa được mình sửa nên được. là nó hơi hơi phức tạp rồi vâng. mình sửa được sửa như nào anh sửa bây giờ em kích vào cái nhân sự đó xóa thì không được nhé sửa được tức là hệ thống nó vẫn chưa cho em xóa nhé à, ý, ý là up up, up sửa thì sửa em vẫn được tìm tòi em vẫn sửa sửa là ví dụ bị vụ à. của thảo bây giờ em sửa lại tên người khác thay lại thông tin người khác em hiểu ý à, anh Yeah. Dạ. đúng không vâng. bây giờ kiện hôm nay là sửa được đấy vâng. chỉ có mà là không sửa được thôi không xóa được thôi sửa lại toàn bộ vâng. cái này vẫn được à, vâng đặt thay thay thay người khác nếu mà một gói thầu là khác mình mình cho người khác vào làm giả dụ như là cái anh này ví dụ như anh này em cho làm huy trưởng có một gói A chẳng hạn xong là gói B em cho người khác thì em sửa tên thành người khác đúng không ạ? Câu chuyện này thì lại khác ví dụ em công ty em có thể nhiều chức nhánh ừ, chỉ huy trưởng thì em kê khai lên ví dụ như anh Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C có ba anh đều chỉ huy trưởng và em để sẵn hồ sơ ở trên đấy và khi mà cả cái gói thầu thì em chọn cái cái anh A hoặc anh B anh C nào đấy là là quyền của mình quyền của mình bố trí còn còn trường hợp mà nói trung em viết trung tên ví dụ như Vũ Quý Thảo mà trung quá nhiều nhiều cái tên thì mình có thể chuyển qua tên người khác chuyển qua tên người khác và chuyển qua dạ. nhân sự khác mình sửa lại được ờ. rồi để anh xem qua cái anh anh vào cái nhân sự đi anh vào cái nhân sự ấy xong mà cái khai à, thêm thêm nhân sự ấy em hỏi ví dụ nhá ví dụ là mình chọn loại nhân sự là là là huy động ngoài anh ừ. lúc nãy anh hướng dẫn em nhá là công nhóm ấy trong trường hợp uh, nhà thầu không muốn như vậy và kê ừ, khai cái kiểu dạng như này anh này đấy là nhân sự huy động ngoài anh ừ. huy động ngoài thì anh là thế này thì kê khai kiểu gì anh vì đồng ngoài thì em có cái hợp đồng lao động giữa cái nhân sự đó với cái đơn vị mà em thuê ngoài đó mà cái này thì nó lại lăng nhăng nhiều cái giấy tờ hơn vậy thì bây giờ mình kê khai nhân sự của công ty và mình chứng minh bằng cái hợp đồng mình với cái cái, cái nhân sự đó họ đang làm cho mình và cái thời gian trước đó thì mình vẫn kê khai đúng theo cái thời gian đó cái CV họ cái mốc trước đó là họ làm cho đơn vị nào đấy làm cho công ty nào này dự án nào đấy và cái vị trí của họ càng càng chi tiết kê khai đấy càng chi tiết càng tốt này và sau đó là mình thêm cái cả cái mốc thời gian sau đó làm cho đơn vị của mình đấy là cái này là là, là mình linh động là cái chỗ này ở đấy là họ sẽ đánh giá được cái năng lực của mình rồi cái này cái này ổn rồi em ấy cái này ổn rồi để anh xem qua cái chỗ hợp đồng hợp đồng đã và đang thực hiện năm 21 rồi em chưa kê khai cái nào anh à, tìm một cái năm 2019 mà anh tìm từ 18 đến 21 nhé thì ở đây em kê khai cả cái công trình bên em thi công của ờ, ngoài tỉnh cũng nhiều em Quảng Ninh Thanh dạ Hóa vâng. dạ, vâng. Bình Thuận đấy Nam Định đấy dạ. ờ, doanh nghiệp của em khá lớn đấy có cái cái cái uh... cũng nhỏ nhỏ này nhưng mà bên em làm các dự án uh... ừ. tư thì ít nhưng mà công nhiều Ừ, dạ. đây có những cái cái công trình mà em chưa upload ừ, cái file lên thì cái này mình cập nhật lên cái này thì thì anh ơi à, em em đang định là không sẽ không cập nhật file lên đấy ừ. không cập nhật file hồ sơ lên mà đến lúc nếu mà giả sử hồ sơ dự thầu đúng của em đúng cần đúng. những cái gói thầu cần cái hợp đồng tương tự này thì em sẽ tính kèm vào cái mà mà mà uh, gửi pha, các cái file, file khác. khác ấy tức là vâng tức là gửi vào cái hồ sơ dự thầu của mình luôn chứ không up lên trên cái hệ thống này nữa thì có được không ạ ừ, được bắt buộc phải mình khi tham dự thầu vâng. mình phải đỉnh cam đầy đủ hồ sơ chứ không phải là một ờ, một vài cái phái đâu đỉnh cam phái khác đó là dạ tất vâng, cả toàn bộ cái vâng. hồ sơ tất của cả hồ sơ của mình và... Vâng. đấy còn cái dạ khai cái này là mà, mình chỉ có thông là... tin thôi ý em là kê khai này là em chỉ kê khai thông tin thôi ví dụ như các gói các gói khác các gói trước ấy thì ừ. em có đính kèm cả các hợp đồng của nó ở đây rồi ừ. nhưng mà có một hai cái hợp đồng ấy thì em lại không đính kèm thì em muốn hỏi anh là bây giờ em không đính kèm ở chỗ này nhưng mà sau này vào một được, cái hợp đồng được. cụ thể đấu thầu cụ thể thì em gửi sau được tức là mục đích của mình kê khai đấy vâng thì những cái thông tin về giá trị hợp đồng rồi ngày ký hợp đồng rồi loại công trình gì à, Ờ, có, có tương tự hay không là mình kê khai lên đấy để mình đưa vào cái biểu mẫu thì cái này được à, anh xem cái năng lực tài chính công ty mình thành lập năm mấy em năm 2007 anh ạ 2007 khá lâu rồi ừ. báo cáo tài chính và tây chỉnh thì ờ, cái số liệu mà trường hợp em nhập sai em cũng nhập vào đây để em sửa thôi được vâng Cái này chọn allow nhé Tại sao lại chọn allow anh? Allow là chấp nhận cho cái Java nó chạy ở trên cái nền này Allow là đồng ý đấy Allow à, nghĩa của tiếng Anh là đồng ý à. thiết bị thi công thiết bị cũng cho phép nhà thầu là sở hữu hoặc đi thuế này. Dạ vâng. Ờ, gì, cái ở ờ, cái cái cái này nó chưa có một cái chức năng là xóa gì nên là nó hơi Đúng bất cập. hơi bất cập ở chỗ này. À, à. Về cái trang mua sắm công này nó có những cái tính ưu điểm rất là cao đó là bảo mật rất tốt mặc dù chạy ở trên cái nền IE nó cũ rồi nhưng mà cái này mua cái bản quyền của Hàn Quốc thì những cái phần mềm đó thứ nhất là tải cái file lột lên thì được uh, hạn chế của nó là đến uh, được 300 mê thôi còn uh, cái bảo mật tính bảo mật rất cao ví dụ em vô tình em cho người khác cái chứng thư số và cái mật khẩu thì trường hợp mà em gửi hồ sơ dự thầu lên cái máy này nhưng mà họ cũng mở cái máy khác thì em gửi lên rồi ấy, nhưng mà cái máy khác họ vẫn không biết được em bỏ thâu cái giá đó là bao nhiêu và những cái phái đính cho à. là à. em tham dự bằng cái máy này ấy, thì em tải về được dạ vâng. nhưng mà em mở bằng một cái máy khác thì sẽ không thấy được cái cái phái em đính cho lên đó cho nên là cả à, rất dạ. nhiều anh <laughs> chị học viên ấy, hỏi là ủa bị vâng. lỗi thế nào mà bây giờ em gửi lên em gửi lên thành công là có hai cái file đỉnh kem rồi nhưng bây giờ em mở cái máy khác lên em em em thấy em ngạc nhiên và em không không có cái file đỉnh kem nào thấy lo lắng quá thì à, cái này là rất bình vâng. thường ừ. à, thế thì thế thì vâng thế em em hỏi thế thì độ cái trường tự nhiên em nảy ra một cái cái câu hỏi là là bây giờ nếu mà giả sử nhá em cái uh, ví dụ cuối tuần chẳng hạn hoặc em về tối em làm cả cái trên cái máy này chẳng hạn nhưng mà ngày mai em lên công ty thì em lại bắt đầu em giả dụ như em đang làm hồ sơ thầu uh, một gói thế xong em em nhập các biểu mẫu ở cái ờ, cái cái, cái máy này ừ. nhưng mà ngày mai em nhưng mà hôm nay em chưa làm xong em lưu lại ấy, có ừ. có cái có chức năng lưu đúng không anh thì là ấn lưu vào đấy xong là ừ. mai em lên công ty em làm mà trên cái máy công ty thì em lại làm có làm được tiếp ở trên cái file file lưu ở trên ở ờ, cái ngày hôm qua ở trên cái máy cái máy ở nhà không ạ nhưng mà vần, lúc vần đấy cho... em lại lên công ty em làm cái máy à, anh hiểu ý em hỏi thôi vẫn được anh anh hiểu ý em hỏi thôi thì dạ, vâng. anh trả lời thế này tức là riêng cái hồ sơ năng lực á, thì em hồ sơ năng lực này này em nhập dạ. cái máy nào cũng được em nhập máy công ty rồi nhập laptop à, một miền không thì anh nói cho xong đã anh anh nói cho xong đã dạ. Dạ tức là vâng. riêng đối với hồ sơ năng lực thì dạ vâng. em nhập máy nào cũng được nhập ở trên máy công ty cũng được máy ban được miễn sao vâng. em lưu thì hệ thống là chỗ nào cũng có còn riêng cái nhập biểu mẫu hồ sơ dự thầu thì em nhập máy nào em mở bằng đúng bằng máy đó và hệ thống họ cho em nhập nhiều lần bởi vì mình làm thâu nó khối lượng công việc nhiều không thể không thể làm một buổi là xong được không thể làm vài tiếng đồng hồ xong được cho nên là em lưu lại và dạ vâng. hôm sau em mở ra thì nó vẫn còn nằm ở trong cái bộ nhớ tam của cái máy đấy nhưng mà em nhập bằng cái máy công ty mà về em mở cái laptop của em em mở ra thì cái biểu mẫu đó vẫn không có gì cả à, cho nên là, là em lưu ý chỗ đó chứ không tránh trường hợp là mất mất công mất thời gian của mình mà ờ, làm không có đúng hướng nhé em nhé Dạ vâng vâng. Ừ. À, anh ơi, hôm trước ấy em từ liên danh với một nhà thầu thì em lúc đấy là lần đầu tiên em làm liên danh. Nhưng mà lúc đấy thì là bên em lại là nhà thành viên liên danh thôi chứ không phải là đứng đứng đầu liên danh. Ừ. Thế nên là cái bên đứng đầu liên danh kia là họ họ gửi hồ sơ ờ, họ gửi hồ sơ thầu thì cái bạn bình thường ấy thì em có ừ. xem các video clip thì có hướng ờ, dẫn là mình sẽ đăng nhập thì mình lưu lại ấy ừ. khi mà làm tàu lưu lại về bình bởi vì là bình thường ấy, em cũng không sử dụng cái chức năng lưu đấy vì em làm là làm luôn một lèo trong hôm nào mà em upload hồ sơ là em sẽ làm luôn trong cái phòng đấy trong lúc đấy luôn ừ. em không để ngày mai nên em không sử dụng cái chức năng lưu đấy ừ. thì em có nhưng mà em có xem mà trên các cái trang mạng ấy thì là có thấy là có hướng dẫn là lưu như thế thì cái bạn cái bạn bạn ấy ờ, bạn ấy bảo là à, cái bạn mà bạn làm thầu bên đứng đầu liên danh ấy ừ. bạn ấy hôm ấy thì là bạn ấy đã đã sử dụng upload nên đã đăng đăng nhập cái biểu mẫu rồi nhưng mà ờ, đã chia sẻ cái uh, liên danh rồi ấy. Ừ. thế nhưng mà bạn ấy lại bảo là uh, bị mất hết rồi, rồi rồi bây giờ em ờ, đăng nhập cái mật khẩu của em vào nói về liên danh thì chút nữa anh chia sẻ một số cái em em nhập vào đi để anh chỉ cái video đó anh kiếm cái video lên cho em cái cái kênh của anh, có nhiều cái video mà lượt xem mọi người cần rất nhiều đấy mặc dù nó cũng lâu rồi em em đăng nhập vào đấy nhập cái mật khẩu Thế anh anh cứ gửi link cho em qua zalo xong em vào trực tiếp được em em đăng nhập vào để anh ghim lên đấy cho em xem luôn đấy để em xem luôn đấy thì cái này là cái này là cái buổi mà tư vấn anh thương là tư vấn như thế này là <laughs> em phải mời cà phê anh đấy nhá à, <laughs> nói cho vui vậy thôi nhưng mà mặc dù miễn phí nhưng mà à, có nhiều video mà à, học tập ở trên youtube đó, là nhiều nhà thầu học được từ cánh của anh rất nhiều Ờ, chỉ cần động viên khích lệ cái tinh thần bằng cách là nhấn vào nút like và, và, và nhấn vào cái đăng ký kênh ấy. thì chỉ dành ra 5 giây không mất cái gì hết nhưng mà cũng là cái động lực cho bên anh hãy làm video mà hỗ trợ giúp cho nhà thầu là là là nhiều video bổ ích đấy em gửi gõ cái số điện thoại của anh là 0913 585716 này em lưu lại số này cứ kết nối với anh điện thoại được Zalo được hoặc YouTube được em gửi gõ tìm cái này thì ở đây có cái phần liên quan tới cái cái liên danh nhá tại vì em cứ hay vào vào luôn cái cái người cái ở trên nhóm ấy em cứ kích ừ. vào cái uh, link của anh là em vào luôn cái này mình em... mình phải đăng ký kênh nhất thì khi khi mà dạ. khi mà mà mà có video mới là nó giống nó sẽ có tương tác uh, Ờ, giống như Facebook á em muốn tương tác thì nó sẽ mất tương tác có cái video mới nó không báo à, bây giờ ờ, YouTube cũng vậy đây này lái livestream tàu cái à. hồ sơ trong liên danh này cánh này hoặc là uh, danh cái này em xem rồi ừ được vâng, rồi được rồi mặc dù em xem rồi nhưng mà để chút nữa anh nói cho em một số cái lưu ý còn vâng. cái cái cái chuyên môn thì em có thể học hoặc là từ từ xem à, rồi hướng dẫn À, em hỏi tiếp anh cái mà lúc nãy em đang nói rõ ấy. tức là bạn ấy bảo là bạn ấy đăng nhập thì bạn ấy bị mất hết hệ thống thế là bạn ấy bảo là mình hết rồi mình không ờ, không không ờ, tức là mất hết cái những cái dữ liệu mà mình kê khai ờ, cái mình kê file biểu mẫu hôm trước rồi thì bây giờ chia sẻ lại và ừ, chia sẻ lại cái cái tạo liên danh ấy ừ. bên em sẽ chia sẻ lại những cái hợp đồng những cái nhân sự ấy ừ. đấy thì thì bạn thì cái trường hợp là em thấy là bạn ấy bị mất như thế ấy. thì ừ. bạn ấy lại bảo là bạn ấy không lưu được bạn ấy không, vâng, không bà, có bà nói không, trả như vậy nhưng mà không không, không không được rồi em um, thế này bạn ấy ờ, chưa quen với cái liên danh à. ừ. thì để mà liên danh nhà thầu được á, thì em phải lưu ý thế này đầu tiên là phải hái nhà thầu phải có tài khoản ở trên trang mua sắm công là bắt buộc rồi này cái thứ hai nữa là khi đơn vị mà mời liên danh á thì phải tạo dạ. ra cho một cái gói thầu cụ thể và cái đơn vị kia là phải ờ, đồng ý đồng ý liên danh thì họ dạ. vào cái phần mà để anh thì anh ghim cái, cái video này để khi em cần em xem lại nhé cái này nhìn nó nhìn vậy cho nó rất là bổ ích đấy giờ hơn bốn mươi mấy phút nhưng mà khi cân có nhiều người họ xem hết luôn đấy. đăng, đăng ký kênh này nhập hình quả chuông là khi có cả cái video mười ngày là em xem được liền nó thông báo ở trên dạ. youtube của em ừ. là giống như bài việt dạ, mới dạ. của trên facebook ấy Để ừ, anh thì anh ghim này kênh một là cái kênh kiến thức tổng hợp hai là kênh uh, ờ, học đầu thầu qua mạng đều có cái có cái cái số điện thoại của anh đấy à, đây là cái cái video này là các bước dành cho người mới bắt đầu này mặc dù nó là em thấy này 16.500 lượt xem này rất là nhiều lượt xem à, 267 lượt like này và xuất bản ngày mùng 4 tháng 6 2020 đến bây giờ thì vẫn chưa lỗi thời đâu cho nên là mình xem vẫn được ở trên cái video này thì ờ, có một số là anh phải che màn hình lại bởi vì nó liên quan tới bảo mật của một số thông tin của nhà thầu cho nên anh che lại nhưng mà về cái quy trình thì, thì lĩnh vực nào nó cũng giống nhau lĩnh vực xây lắp nó cũng giống mà lĩnh vực mua sắm hàng hóa nó cũng giống thì thì những cái video này là anh cũng đưa lên rất nhiều rồi thì anh đang nói giữa cái câu chuyện này có tàu liên danh nhé bạn buộc hai nhà thầu phải vào cái mục này dạ vâng. Vào cái mục liên danh này Và xác nhận thông tin liên danh Ở đây có hai cái hai cái lựa chọn Lựa chọn đầu tiên là dành cho cả cái nguồn vốn như ADB hoặc VKB Tức là nguồn vốn của ngoài nhà dạ nước á, vâng. thì họ có những cái quy định khác Cho nên là, là, là mình chọn cái này thì biểu mẫu nó khác còn trong cái phạm vi của dạ. luật đấu thầu thì thuộc cái nguồn vốn nhà nước ấy, thì em chọn cái này và ở đây là em đang tạo một cái liên danh cho một đơn vị này đúng không để anh xem cái này không đây, tức là bên kia họ tạo liên danh thì bên em à, bên em xác, xác nhận vậy thì lúc này dạ. lúc này mình xác nhận là mình đây ở đây em đã xác nhận được tỷ lệ phân đám rồi này công việc phân chia cụ thể rồi này và đấy là hai nhà thầu này thì dạ. cái lúc này á, là em phải chia sẻ cái hợp đồng này em bấm chia sẻ ít nhất là một cái hợp đồng thì ở trên này mọi người mà không không biết được cái cái cái cái này lắm thì chia sẻ thành công được này chia sẻ ít nhất một cái hợp đồng dạ vâng. đó và cái hợp đồng đó à, trong vòng 365 ngày em tìm trong vòng 365 ngày thì nó mới được phép chia sẻ còn nếu mà tìm mà vượt quá 365 ngày thì không được thì cái này anh sẽ nói cụ thể khi mà mình làm cái hồ sơ sau thì chia sẻ ít nhất một hợp đồng dạ thì nó vâng. mới cho cái cái bước thứ tư là xác nhận liên danh này và khi mà bên bên dạ mời vâng. mình liên danh họ thay đổi cái phần trăm này thì mình phải cập nhật lại mình phải xác nhận lại đó dạ. đó kể cả nhân sự mình chia sẻ nhân sự chia sẻ thiết bị cái ờ, lưu cái, cái lưu ấy ví dụ như là em đang nhập các biểu mẫu chẳng hạn nhập đến cái đoạn mà lâu nhất là cái đoạn nhập giá ấy. thì, thì thường là nhập nếu mà bên nào có cái phần mềm thì nhập giá lên nhanh nhưng mà bên nào em sử dụng ờ, sử dụng cái phần mềm dự toán nào chứ à, bọn em thì chỉ sử dụng ETA thôi ờ, ETA à, thì giờ, họ chưa à, cập bây nhật giờ cái em em cập nhật là ở bên anh nếu như em có được thì mua cái bản bản phun của chữ toán f 1 nó có cái hay đó là nó đưa lên tất cả cái cái ờ, cái dự thầu anh nói với em là ví dụ như cái mảng mà bên dân dùng chẳng hạn nhé dân dùng mà em không có cái phần mềm này em đưa lên là em nhập thủ công là em đuổi người luôn chẳng hạn như những cái công trình xây dựng mà bên đường thì ít hạng mục nhưng mà bên thi công xây lắp của thử cái gói này xem của dân dùng á dân dùng á là dạ vâng. năm bảy trăm cái hạng mục như vậy còn nó thậm chí 15 uh, ờ, trang 20 trang mà bây giờ em không nhập hết những cái phần đó là em không tài nào em lưu được tất cả các biểu mẫu vậy thì bây giờ giải pháp của mình ở đây là gì mình phải có được cái phần mềm đó nó hỗ trợ mình tiết kiệm thời gian cho mình Ờ, mình tự động hóa hết chứ không mình làm thủ công nó đuổi người lắm em hôm trước có một anh nhà thầu ở khu vực Lai Châu anh ấy khóc bây giờ cái máy anh tự nhiên lỗi ngày tất cả dữ liệu là không vào được anh phải mở một cái máy tính khác và cái hàng mục của anh là đến 800 cái hàng mục bây giờ anh nói là con hai tiếng nữa là đóng thâu mà không thể nào giữ, gửi được nữa anh ấy khóc rồi Ê, lúc này là anh hỗ trợ là thôi anh bình tĩnh em em sẽ cài đặt cho anh và anh mua cái bản cái bản online chỉ còn 500 ngàn thôi thì anh mua cái bản online đó có tác dụng một năm nó vừa chi phí chi phí rẻ anh không mua kịp cái bản à, bản bản cứng nữa bản cứng 4 triệu mấy nữa thì anh mua cái bản 500 ngàn và cái đến cái, cái cái bước đó là anh chỉ cần chưa đến 3 phút là nó úp loạt hết lên hết cả 800 công tác đó thế là anh dạ. em vâng. mình anh ấy dành ra một tiếng là để anh ờ, nhập các biểu mẫu khác và anh đính kèm hồ sơ bởi vì hồ sơ anh chuẩn bị xong rồi anh đính kèm xong rồi bỏ lạnh luôn cả thử xong xuôi rồi dạ. đấy, thì cái, cái mục này này cái mục này là, là anh nhờ cái phần mềm phần mềm dự toán f một anh đưa lên đó đây ở đây chỉ có một trang thôi còn đối với của anh đến 15 trang nó có số 1 số 2 số 3 cho đến 15 trang như vậy 800 cái cái, cái dạ hàng mục như vâng. thế này mà em nói là mỗi khi mà em bấm vào kết thúc này bấm vào hoàn thành này chọn hoàn tất này có thể máy em hơi chậm một chút đúng không đợi không một, máy em nó hơi chậm đợi đợi một tí bởi vì Java nó đang loạn nó đang xoay xoay này đấy Nhưng em em thấy không bắt buộc nó phải đánh đó em thấy là ờ. lúc này nó bắt buộc mình phải nhập thì có nhiều nhà thầu cái cái cái cái này là mình mình nhập vào một cái số bất kỳ để mình lưu rồi hôm sau mình lại lại nhập tiếp yeah. Dạ. đó thì ở đây một ờ. trang thì nhập cái này bình thường nhưng mà họ đến 15 20 trang em này kể cả mình nhập khổng số 1 vào để nó lưu lưu cả cái biểu mẫu trước mà mà cái việc đó mà mình nhập vào mà mình nhập không hết mình nhập mất mấy tiếng đồng hồ nó cũng mới xong được nó rất đuổi người mà mình không nhập vào thì dạ. không nó không lưu những cái biểu mẫu trước đó thì mới mới khổ chứ dạ vâng. đó cho nên là cái này em thế, thế nếu mà nếu mà làm thủ công anh ờ, trường hợp làm thủ công ấy thì mình lưu như nào mình đang nhập rõ thì lưu như nào anh như loại như nào thì bây giờ anh đang còn hướng dẫn cho em đấy em nhập tạm một cái dạ số dạ. như vâng. thế này để em em lưu đúng không dạ bên em đầu tư ủng hộ cho anh một cái cái bây giờ anh ở xa chỗ em em mời được anh ly cà phê nhưng mà tư vấn như thế này cũng rất bổ ích cho em đấy ủng hộ cho anh một cái, cái phần mềm đấy mua chỗ nào thế nào cũng giống, giống nhau thôi nhưng mà cái giá giống nhau thôi nhưng mà bên anh có cái nhóm cái, cái group chăm sóc khách hàng không không không có chỗ nào được ừ, tuyệt vời như chỗ anh đâu em để rồi uh, thân thiện nữa thì họ mới quay lại và mình chăm sóc người ta thì tạo được cái thân thiện tạo được cái uy tín mình mình bản cái uy tín mà cái cái sản phẩm yeah. Dạ. của anh là, là sản phẩm ờ, về trí tuệ cho nên là mình phải uy tín không phải sản phẩm yeah. Dạ. vật lý không phải sơ mỏ được không phải cầm cầm nắm được cho nên là mình bán cái sản phẩm tư vấn Đấy, em thấy ở đây cái gói thầu này mình dự thầu là 23 triệu chẳng hạn ấn ok này đây chỉ có một cái phần nhỏ ở trong cái thủ thuật dự thầu thôi em đang còn nhiều tình huống nữa em thấy ở đây em bấm vào Chào. cái cái cái tham dự rồi thì nó sẽ lên được cái giá này nó cập nhật được rồi lúc này em đóng lại cái là nó lưu thôi không khác em mở ra là nó lại lưu lưu lại cái giá đấy thôi tham dự lại là lưu thôi đó em thấy em thấy nó hay không đấy này cái giá dự thâu vẫn còn này nhưng mà em không đến vâng. không không đến cái biểu màu 18 tám mà em không nhập lên á nó không lưu được à, bên em chủ yếu là tham dự thâu là dân dùng hay là dân dùng hay là em xử lý nước anh ạ xử lý nước hay, hay là xử lý nước à. Vâng. vậy thì hôm nay Nên tiền là em đại khái là thiết bị nhiều vâng. ừ. hôm nay lên tiền em chốt cho anh một cái phần mềm đấy phần mềm cái bản uh, nhân 500 nghìn đấy vâng, để em à, có gì để, để em xem nếu mà nhu cầu nhiều ấy thì em yeah. Dạ sẽ liên hệ với anh ừ. là bọn em uh, kiểu gói thầu thì bọn em nếu mà giả sử là liên danh chẳng hạn thì bọn em sẽ chỉ nhận cái phần việc thiết bị thôi ừ. vì bọn em chủ yếu là phần thiết bị cái thiết bị thì đấy ừ. nhưng mà một số cái dự án nó không không phần đến liên danh ấy ừ. thì bọn em ờ, sẽ làm hết nhưng mà cái đầu mục của nó nó cũng nhiều ấy anh nói với em là cái giá trị cái 500 ngàn này em ra uống à, trà sữa vài bữa là là nó cũng <laughs> vâng, em biết à, rồi nhưng vâng. mà cái vâng. tiền ích của nhưng nó là, là, là không ở à, vâng, đấy anh không nói về rồi. cái cái kinh phí mà cái tiền ích của nó là khi mà em làm hồ sơ vấn đề hồ sơ mặc dù là em liên danh nhưng mà cái hàng mục của em nhiều đấy ờ, em mà nhập tay à. thì thì thì nó sẽ lâu hơn và ờ, kể cả khi mà à. em cập nhật lại cái bảng giá đấy em nhập lại giá nhưng mà em sửa lại giá thì cần đến cái phần mềm rất là nhiều ngoài cái chức năng lập dự toán ra dạ. em còn phải đưa lên cái giá dự thầu hoặc là nó có cái chức năng là lấy về cái đơn giá dự thầu để mà lại chạy dự toán đấy cả cái phần mềm khác nó không không có cái tính ưu việt như thế này đấy rồi có có F1 cái gì đấy. em cần ừ, F, 1 dự toán F1 vâng Tức bây giờ là anh ghim vào, vào, vào mail của em rồi à? Hay như là anh ghim, em ờ, khi mà vào em mail xem hay như là khi em mở một cái tab mới trên cái Chrome này là em thấy có cái video của anh đấy livestream tao à, vâng. tao liên danh là muốn vào xem của anh thì cứ vào đấn vào đấy à, hoặc là các bước tham dự thâu cho người mới bắt đầu đấy đấy thì vâng. ở đây em thấy cái kênh này này cái kênh có rất là nhiều nhiều cái video anh tạo anh hướng dẫn cho nhà thầu tư vấn này đơn vị tư vấn này vừa vừa học vừa nói chuyện trao đổi như như thế này đấy giống như anh đang trao đổi với em đấy nhưng mà sẽ ờ, họ học được hiểu được rất là nhiều so với quá trình mà học cả cái lớp đại tra đấy em học vâng. lớp đại tra là nhiều thầy dạy lý thuyết phân nhiều bên anh chủ yếu là thiên về thiên về thực hành còn cái tài liệu anh sẽ gửi cho học viên mà học viên đọc lại bởi vì khi mà học lý thuyết đó, học xong thì học viên sẽ quên học viên sẽ quên yeah. Dạ. à, bên anh chủ yếu là tập trung vào thực hành chỉ có thực hành chỉ có va chạm nhiều đó, thì học viên mới nhớ được em yeah. Dạ. xem kênh anh như thế này em biết được cái lượt lượt xem rất nhiều này yeah. Dạ đó, đính kèm và gửi hồ sơ dự thầu khi mà các cái bước nhập dự thầu xong rồi là mình phải tổ chức cái hồ sơ như thế nào mình xem cái video này mình biết hoặc là tóm tóm tắt cái quy trình đấu thầu giống như hồi nãy anh còn nói với em là mình phải biết được cái cuốn sách đó nói gì mình biết được cái mục lục của mình là gì rồi những cái video như bảo lãnh dự thầu nếu không biết thì dễ mất tiền như chơi tức là là là cái này cũng là một cái cái điểm nhỏ nhưng mà thực ra không nhỏ đâu nhiều nhà thầu họ vô tình đấy chứ không phải họ cố ý họ vô tình mà họ rút thầu sau thời điểm mở thầu thì vô tình là bị vi phạm cái quy quy định ở trong cái bảo lãnh đấy cái bảo lãnh dự thầu là em hình dung thế này bảo lãnh dự thầu là em hình dung như thế này cho nôm na như thế này cho em dễ hiểu nó là một cái món tiền mà em đặt cọc để mà mình không phải là đấu thầu khống mà nếu như anh vô tình anh vi phạm dạ những vâng. cái vấn đề đó thì anh mất cái cái khoản tiền đấy giống như em đi đấu đất dạ vâng. em đi đấu đất vậy đấu đất thì người ta gọi là đấu giá đấu giá thì dạ. hình thức là người ta bán thì gọi là đấu giá bán thì để đưa ra một cái sản phẩm đó và ai trả giá cao hơn thì người đó thắng còn đấu thầu thì ngược lại đấu thầu là anh đang còn tổ chức để mua mua sản phẩm từ cả cái doanh nghiệp của người khác và ai mà đưa ra cái giá mà thấp nhất thì anh trúng thì mình là hình thức đấu thầu yeah. Dạ. à, thì đó là một cái món bảo lãnh bảo lãnh thì anh mà cái này để anh ghim lên cho em nữa anh mà vi phạm những cái quy định nào ví dụ như vài chục triệu mình mất cái món vài chục triệu đó nó cũng cũng nhiều tiền chứ em đúng không yeah. Dạ vâng. còn trường hợp mà không trúng thầu thì mình giá mình à, giải quyết với ngân hàng để mà mình giải tỏa cái món tiền đấy ở ờ, cái này thì nó nằm trong biểu mẫu mà khi người ta mời thâu rồi em em đọc ở trong đấy thì em biết rồi à, anh ghi vào đấy rồi em xem nhé những cái video này là thuộc về video tình huống đấy tôi có những cái video đây à, này có những video các bước thân thâu cái này anh ghim đây hết em gửi gọi cái số điện thoại của anh ra anh một ba năm năm tám bảy một sáu, trên này có những cái video mà tình huống đầu thâu đấy giống như làm rõ hồ sơ dự thầu yeah. Dạ làm rõ cái hồ sơ dự thầu vâng. này là cái sau cái quá trình chấm thầu rồi người ta mời mình làm rõ để chuẩn bị mà đánh giá được cái là anh làm rõ nhưng mà nguyên tắc làm rõ là không làm thay đổi cái nội dung hồ sơ dự thầu đó, à, thì làm rõ này dạ, vâng. là sẽ giúp nhà thầu chứng minh được những cái cái, cái hồ sơ mà mình đã gửi lên và sau cái bước này mà anh làm dạ, rõ vâng. thành công thì anh xác suất anh trúng thầu rất là cao và anh tiến tới cái bước là thương thảo và ký hợp đồng cái cách gửi hồ sơ anh ơi, cho em ừ. hỏi chút nếu mà vâng, cho em hỏi chút nếu mà công nhân đấy ừ, mà mà mà mà được rồi bây giờ Trong anh không không trả lời những không? cái vấn đề mà chi tiết đấy nữa anh nói những cái cái vấn đề về tự tổng tổng quan còn là những cái cái cái mà chi tiết thì cái đó phải học em nhé bởi vì có những cái mà bây giờ anh anh nói không thể hết được trong một cái cái cái buổi cuộc nói chuyện này được người ta học đến mất đến 3 ngày 3 ngày như vậy để mới truyền đạt hết được tất cả các cái chuyên môn mà làm sao một cái cuộc điện thoại như thế này anh tư vấn cái tổng thể để em em nắm được thôi đúng không có à, những, những à, cái vâng, vấn vâng đề à. mà mấu chốt khác là mình phải học hoặc là mình mình học nhiều buổi chứ vâng vâng ok anh ừ. ở ờ, trên này có những cái những video rất bổ ích và em có thể học miễn phí ở trên này con ờ, dạ. uh, con em thu xếp được cái cái thời gian thì mình có thể uh, mình uh, tham gia cái lớp uh, dự thầu của bên anh lớp online bên anh dạ vâng ừ. dạ. Và ngoài ra bên anh còn uh, có những cái video em thấy là 11.000 lượt xem này Dạ. có những cái nghĩ rằng đơn giản nhưng mà nó không hề đơn giản nếu như mà anh mà không cài đặt thành công được cái môi trường thì anh không thể tham dự thâu được cái này thậm chí cả cái IP dạ. của máy tính họ có thể cài đặt được Win cài đặt được môi trường phần mềm cái nào cái kia nhưng mà đối với phần mềm đầu thâu mà anh không quen cũng không thể làm được cái này à, mặc dù họ xem được cái cái, cái hướng dẫn rồi 22.000 lượt lượt xem này video này có mấy phút thôi 3 phút thôi có thôi ừ. Ừ, nói chung là một năm thì chắc một hai gói à một dạ. năm một một hai gói nhưng mà chủ yếu bên mình là xây lắp ừ, hay là cả mua sắm hàng hóa nữa em ừ, bọn em thì chủ yếu là là, là dự án xây lắp đấy nhưng mà ừ, lắp đặt các thiết bị xử lý nước ừ. cải, cải tạo các hệ thống xử lý nước xử, xử lý nước thải là cả cái phụ kiện ừ, cả nước máy. thải nước sạch nhưng à. mà nó nó là các thiết bị ấy anh ạ thiết bị cũng cả Tức là, là anh hiểu rồi nhưng mà là... không phải là hình thức mua sắm à. anh hiểu rồi tức là lắp đặt lắp đặt thì nó bao gồm là cả mua sắm và cả lắp đặt thi công luôn bởi vì ngày xưa à. anh có làm một cái dự dạ. án à, xử lý nước thải ở quy nhơn ấy. ở quy nhơn thì nó sẽ à. bao gồm là phần xây lắp và cái phần uh, vận hành nhà máy thiết bị thế hồi hồi đó là anh làm cái dự án đó là của VKB dự án VKB và cái thủ tục thanh toán thì người ta quản lý tiến độ theo tháng theo tháng và có những cái buổi họp dạ. tuần họp, ờ, họp uh, tiến độ theo tuần thì cứ đến tháng là anh có khối lượng bao nhiêu là mình phải làm hồ sơ lên trước hồ sơ trước ngày mùng 10 hàng tháng thì người ta sẽ căn cứ vào cái khối lượng anh làm được và quyết toán thanh toán cái cái khối lượng đó cho mình thì hồi đó anh làm cái phân xử lý vâng, thì dự án đấy là, là là là nhanh ấy, giải ngân nhanh ấy, là... Vâng. giải giải ngân là họ họ giúp mình mà họ có tiền là... sẵn rồi ừ và cái đó là cái hợp đồng không phải là hợp đồng tròn gói mà hợp đồng được được phép uh, phát sinh và được cộng thêm cái phần mất giá của đồng tiền nữa cái phần gọi là là, là mất giá cái, cái, dạ. cái, cái cái hệ số gọi là hệ số gì mất giá của đồng tiền đấy trượt giá trượt giá hệ số trượt giá thì nó nó được cộng vào và trong cái phần này thì có một cái nhà máy điều hành nhà máy điều hành và điều hành đó là có những cái phân trạm bơm này trạm lọc này trạm xử lý này trạm à, như đó thì nó liên quan đến cả cái thiết bị à, vận hành của của, của phân ống nước đấy có những cái phân ống hạt DPE rồi ống gang ống kim loại rồi có những cái thiết bị mà phải nhập từ Hà Lan Đan Mạch về đấy à, hồi đó bên cái đơn vị của anh à, liên danh với một công ty của Đan Mạch để mới ờ, thực hiện được cái dự án đó ừ. video này lên rồi đúng không anh đúng rồi những cái video này anh có có à. Vâng. kiếm cái ngôi sao đây là kiếm đây này vâng vâng vâng thế thì để em ờ, ừ. lúc nào cần đến em để xem trên đấy rồi thì ờ, em tham gia cả cái hội nhóm ấy thì có bạn nào nữa thì cùng làm công tác viên với bên anh như anh nói hồi nãy dạ, anh có dạ, cam kết dạ. là uh, khi mà cả cái đối tác cả cái cái khách hàng họ ký hợp đồng ký hợp đồng với uh, bên dịch vụ của anh bên phú an hưng của anh thì thì anh sẽ trích 25 đến 30 phần trăm cái hoa hồng cho bên em ngay luôn không phải đợi cho hết tháng nữa dạ mà vâng. trích, ngay trên cái cái gói vâng. đấy à, thì uh, thì, thì em gửi giới thiệu đi cái hoa hồng cũng khá cao đấy khá hấp dẫn đấy chỉ cần một tháng này mà em có dạ vâng năm bảy cái hợp đồng như vậy là em cũng có tiền rủng rỉnh để, sáng sắm xe trà sữa cà phê rồi chứ không có thêm nữa mà không dạ vâng không phải sử dụng vào cái, cái dạ vâng tiền lương của mình còn có cả cái anh chị mà công tác viên ờ, bên ờ, bên cái mảng mà uh, ờ, cả anh em bên bên xây lắp ấy, đàn ông ấy thì họ lại yeah. Dạ. họ lại giới thiệu bên các cái khóa mà mà, mà lập dự toán tức là vừa cái phần mềm này họ mua về họ đầu tư 4 triệu hai nhưng mà nó không mất đi đâu cả họ chỉ cần nhận hai ba cái dự toán đấy là họ lấy lại được vốn thôi ngoài cái công việc của công ty ra họ còn dạ. nhận thêm họ về nhà họ làm được đó cho nên là kinh phí mà công ty hỗ trợ được thì càng tốt con có nhiều người bỏ ra cái kinh phí đấy để họ làm họ nhận thêm việc họ làm online nhất là cái thời đại này họ họ phải làm online em ạ Và bây giờ cái rủi ro ở đây dạ là vâng. như cái đại dịch covid mà làm rủi ro là làm công việc mà uh, hành chính thì mình phải nghĩ tới, tới những cái công việc online như thế này là một cái cơ hội cho mình rất là lớn và cơ hội mà lớn nhất của năm 2022 đó là dành cho các cái đơn vị mà vừa và nhỏ là cơ hội việc làm rất là lớn đấy nếu mình biết nắm bắt được dạ. thì cái gọi cái câu à. mà 800 vâng. ngàn tỷ cho các cái doanh nghiệp đó sẽ bơm được bơm vào trong cái đầu năm tới đấy thì cái cơ hội việc làm à, của dạ. mình cũng vâng. khá khá cao đấy dạ vâng ừ. em hy vọng thế tại vì đợt này dịch covid này chưa có dự án nào lớn này ừ. <laughs> bên uh, bên em bên em có thường hay tư vấn cho à, tư vấn thêm cho doanh nghiệp ờ, về cái về cái kế toán đó về cái lĩnh vực kế toán đó cái này thì em lại không ở bảng kế toán nên em không rõ tại vì bên là... em là kinh tế xây dựng đúng không ừ. vâng à, kinh tế xây dựng mà nắm được một ít luật nữa thì thì mình sẽ làm được cái các cái lĩnh vực các cái sản phẩm về tư vấn tư vấn doanh nghiệp em sẽ có những kết nối với anh thường xuyên đi em anh sẽ có những cái ý tưởng dạ. và hải ra tiền ấy, ngoài công việc chính không ảnh hưởng gì đến công việc chính của em đâu mình sẽ dạ gây dựng vâng. dần năm nay qua năm khác và trước khi mà anh bước dạ. anh anh anh làm được cái thương hiệu trên youtube này thì anh vẫn làm cho họ bình thường sau đó mình thành lập dạ. anh thành lập cái tổ chức này cũng từ năm uh, ờ, 2014 và ờ, anh có cái kênh này từ năm 2019 anh có kênh này và bắt đầu làm cả cái tổ chức nhân thầu ở trên này và bắt đầu mọi người biết đến anh ờ, không những mình không hạn chế được không hạn chế ở trong trong tỉnh mà mình còn ngoài tỉnh nhờ nhờ biết đến cái kênh này mình nhờ cả cái ý tưởng đó và mình kết nối được những cái người giỏi giống như em chuyên môn của em ờ, giỏi về cái kinh tế xây dựng chẳng hạn mình kết nối được những cái người có cái chuyên môn như vậy ừ. thì em cứ đăng tải vào các cái hội hội nhóm đấy và em kết nối với họ đấy và ừ, bên anh có những cái chính sách đó hỗ trợ được ờ, công tác viên rất nhiều đấy dạ vâng ừ. à, các bạn vừa theo dõi cái video mà tuấn ờ, kết nối rất là nhiều anh chị doanh doanh nghiệp tức là sau khi mà hướng dẫn cho cả anh chị ờ, tham gia dự thầu xong hoặc là làm cái dịch vụ tròn gói xong thì Tuấn có một cái ờ, cái room cái room Zalo này hiện tại đang còn có 361 thì đấy là một cái room để mà kết nối với anh chị doanh nghiệp chăm sóc anh chị doanh nghiệp có những cái câu hỏi có những cái thắc mắc ở trong này Tuấn Hoàng sẽ giải đáp hỏi tư vấn như vậy thì ờ, có những phản hồi rất là tích cực ở trong này có những anh chị mà đã tham gia trúng thầu và nhận những tin nhắn và tuần rất là rất là mừng bởi vì mà mỗi khi mà nhận được cái tin nhắn mà ai trúng thầu á là tuần mừng lắm bởi vì đó là cái sản phẩm cái đứa con tinh thần của của của tuần hoang sau những cái buổi hướng dẫn thì ở đây là có những cái hình ảnh là của các cái lớp học online này đây các anh chị à, nhìn này ở đây có cái tin nhắn của ban này xin được phép dựa tin nhắn à, hôm 28 tháng 11 này 10 giờ 29 phút này anh Tuấn Hoàng ơi mừng quá bên em trúng thầu rồi đáng thương thảo chuẩn bị ký hợp đồng anh ạ à. nhờ anh hỗ trợ mà được như vậy nay tin vui em liên bảo cho anh mừng em cảm ơn anh nhiều nhé Đấy. Ờ, có những cái tin nhắn phản hồi rất là tích cực và Ờ, các anh chị ở trong này trong room này học rất là hiệu quả và rất là nghiêm túc thì sắp tới ờ, cái lịch mà tháng 12 2021 thì được ờ, Tuấn Hoàng đang tổ chức cái khai giảng cái lớp học trực tuyến dành cho bên mời thầu và có một cái lớp học dành cho bên dự thầu thì hai chương trình học khác nhau đấy và các anh chị liên hệ lại với Tuấn Hoàng qua sự máy ghim ở trên này các cái lịch học uh, lịch khai giảng tiếp theo thì Tuấn Hoàng sẽ thông báo ở trong nhóm Zalo hoặc là qua cái kênh uh, Facebook uh, YouTube này đó, các anh chị sẽ theo dõi các cái lịch khai giảng này và cái lịch khai giảng này thì thường xuyên mà học hình thức học là online một thầy một trò hoặc là một thầy một trò đối với các anh chị yêu cầu là học uh, kem kem trực, trực tiếp còn những cái nhóm mà Tuấn Hoàng hạn chế đó là từ 5 đến 10 người trong một cái, cái Zoom thì hình thức là học qua Zoom hoặc là Google Meet Zoom thì có một cái hạn chế là chỉ học được trong 40 phút thì hết cái thời gian này thì mình phải kết nối lại còn hiện nay thì mình sẽ chuyển qua học qua cái ultraview và kết nối điện thoại là cũng là một hình thức hoặc là hình thức thứ thứ ba đó là hình thức học qua cái Google Meet Google Meet thì không hạn chế cái thời gian và các học viên học qua Meet hoặc là học qua Zoom đều có thể là chia sẻ được cái màn hình của cả anh chị tức là Tuấn Hoàng sẽ kiểm soát được cái quá trình thực hành các nhập cả cái biểu mẫu của các anh chị trên cái cái ờ, máy tính của các anh chị luôn đây là những cái hình ảnh mà cả cái buổi dung cả cái lớp học đấy à, ở đây thì có cái lỗi Java các anh chị này em Tuấn hỗ trợ cho nhiều anh chị em à, khắc phục cái lỗi Java này nhiều các anh chị nào vướng cả cái lỗi mà không hiển thị hoặc là không tải được hồ sơ hoặc không nộp được hồ sơ thì liên hệ Tuấn Hoàng đây cái lịch ờ, thông báo khai giảng cũng có ờ, nhắn, ở trong nhóm này ngày mùng 10 tháng 12 này khai giảng này và cái này thì cả anh chị trong nhóm cũng sẽ giới thiệu ra cho những anh chị mà doanh nghiệp không có thời gian để mà học hỏi thì có thể là, là bố trí các bạn để đi học ở trong này trong nhóm này thì thông báo rồi các video để hỗ trợ các anh chị rất nhiều đây các anh chị thấy đây tin nhắn của bạn à, Ngọc Tuấn này anh Ngọc Tuấn này cũng nhắn tin là Nguyễn Hoàng Tuấn này em có kết quả trúng thầu rồi ạ à. em cảm ơn anh rất nhiều thời gian vừa rồi giúp em rất nhiều ạ à. các anh chị nhắn tin rất là tuyệt vời đấy các anh chị à, thấy là tổng là lấy dịch vụ của bên Tuấn Tuấn Hoàng như thế này dịch vụ đấu thầu tròn gói đào tạo các cái lớp à, đấu thầu qua mạng rồi đại lý phần mềm dự toán hệ một đấy anh chị cần tư vấn thì cứ gọi điện thoại cho Tuấn Hoàng nhé rồi có lẽ là cái thời gian mà livestream cũng khá lâu rồi thì à, xin được phép là tạm dừng cái video này lại tại đây thì à, chúc cả anh chị một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và à, công việc à, trong tuần tới thuận lợi tháng mới thuận lợi à, mọi người có cái thắc mắc gì về cái nghiệp vụ đấu thầu thì liên hệ với Tuấn Hoàng à, xin chào và hẹn gặp lại